Rồi xin chào bà con Hôm nay chúng ta sẽ học kinh 93 93 à, Trong kinh 93 này thì ờ, Đức Phật Ngài nêu ra sáu cái trường hợp không thể xảy ra Và như hôm qua chúng tôi có nói là cái loạt bài này nè rất là quan trọng mang một cái nội dung gọi là cốt lõi giáo pháp ừ, thì kinh nào cũng là tinh hoa kinh nào cũng là châu ngọc nhưng mà ở những cái loạt kinh khác những cái bài kinh khác thì rải rác mỗi bài kinh chỉ nhắc một hai vấn đề một hai vấn đề một hai vấn đề tùy duyên ừ, của người đối đối diện ngài ừ, riêng cái loạt kinh này đó là các vấn đề quan trọng được tập trung lại được tập trung lại à, được tập trung lại ở đây ở đây có trong bài kinh 93 này Đức Phật này dạy đến sáu cái trường hợp không thể xảy ra thứ nhất là vị tu đầu quần vị tu đầu quần không thể nào mà ừ, có cái quan điểm hoặc là một cái niềm tin à, về một về bất cứ một cái thứ gì ở đời này mà cho rằng nó là trường tồn vĩnh cửu chuyện đó không thể xảy ra đối với phạm phu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra thí dụ như um, um, ai cũng biết là mình ờ, là sống đến trăm tuổi rồi cũng phải chết ai cũng biết gì hết nhưng mà đó, đó là mặt lý thuyết còn trong thực tế đó, thì mình luôn luôn mình có những cái kỳ vọng có những cái trong đời có những cái toan tính có những cái sắp xếp có những cái trù hoạch đó à, mà nó mang cái tính ờ, dài hạn trương kỳ ừ. xài đồ có xài đồ bền à, mình có những cái toan tính mà nó không có nói ra nhưng mà có những cái toan tính mà, mình nó nó mà tính trường kỳ ví dụ như bây giờ là à, đợi tuổi nhỏ nó ra trường hết thì tôi sẽ đi về quê tôi sống hoặc là để cho đứa cháu nội tôi nó lớn lớn, ừ, trọng trọng, khá khá, chắc tôi cũng vô chùa tui ở, tôi đi tu thiền, ví dụ như vậy. Tuy rằng mình không có đặt vấn đề trường cũ vĩnh hằng, à, với bất cứ cái chuyện gì ở đời, nhưng mà mình cũng còn có một chút cái niềm tin á là mình còn sống được 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, đó cũng làm một cái thứ, là, ngộ nhận nha. Bởi vì chúng ta có là ai đi nữa chúng ta có là tỷ phú về tiền bạc có là tỷ phú về học vị kiến thức chúng ta có là tiến sĩ là luật sư gì đi nữa thì cái chết nó phải đến với chúng ta bất kỳ lúc nào à, trong khi trong cái đầu óc của hoàng phu miệng thì nói vậy nhưng trong bụng thì cũng lén lén có những cái trù hoạch có những cái toan tính có những cái sắp xếp cho chuyện mà dài lâu trường kỳ ừ, đó là tôi ví dụ trường hợp nhẹ thôi còn trong kinh nói đó là trong đầu óc phàm phu đó à, do mình không có khả năng mình thấy gọi là xa về quá khứ không có thể thấy xa về tương lai cho nên mình cũng đáng lén mong đợi ừ, là biết đâu ừ, biết đâu có một cái cảnh giới nào đó mà thường hàng vĩnh cửu chẳng hạn như thiên đường của uh, thiên chúa giáo hay là của Ờ, hồi giáo thậm chí là cực lạc tây phương cũng là cái cõi mà mình trong đời ở đó một cái gì đó nó, nó lâu dài nó, nó trường cửu ví dụ như vậy ừ. đó là nói về cái sự gọi là trong đợi của những người gọi là dùng cái trí tưởng tượng à. nhưng mà hơn hết đó là những vị mà có thiền định có thần thông quán chiếu tuổi thọ của các cõi phẩm thiên quá lâu nữa thì họ không thấy được cái điểm chết và điểm hoặc là không thấy được cái điểm bắt đầu của cái kiếp sống trên đó nó lâu quá đi rồi từ đó họ mới có những cái ngộ nhận có những cái niềm tin mù quáng rằng thì là ở đời có sự vĩnh cửu ở đời có sự vĩnh cửu nha chúng ta có cái niềm tin như vậy các vị muốn hiểu thêm cái này các vị xem ở trong cái kinh phạm võng của trường bộ trong đó có nói chuyện này nha cho nên là tùy vào cái hoàn cảnh môi trường điều kiện của mỗi người mà chúng ta trông đợi vào một cái gì đó trường cửu hoặc là vĩnh cửu ừ. riêng vị tu đầu quần thì không vị tu đầu quần không bao giờ mà có cái suy nghĩ trông đợi vào bất cứ cái gì mà nó mang cái tính dài lâu vị nó luôn luôn hiểu rất rõ là bất cứ một cái hiện tượng tâm sinh lý vật lý nào đi nữa thì nó chỉ nó không thể tồn tại quá một sắc na không bao giờ có tất cả đều chỉ tồn tại trong một sắc na trở lại thôi nghĩa là nghĩa là mình nói rằng là tôi đang vui tôi đang buồn tôi thiện tôi ác tôi thế này thế kia thì tất cả những cái đó nó là một cái dòng chảy ghép nối của vô số những cái đơn vị sắc na yeah. Dạ sát na ừ, sát na sắc gọi là sắc na danh ờ, sắc na đơn là cái đơn vị mà tồn tại ngắn nhất ví ừ, dụ như trong kinh nói một nháy mắt cái này là tâm sinh diệt rất là nhiều lần à, trong đó có thiện ác buồn vui nhanh như vậy đó ừ. nhanh lắm thì vị tôi đầu quần biết gì đó vị tôi đầu quần biết được rằng mọi thứ không thể tồn tại quá một sắc na chẳng qua nó tiếp nối nhau nhanh quá cho nên chúng ta mới có cái tưởng lầm là có một ờ, thằng tí thằng tèo à, là nó sống từ hồi một tuổi hai tuổi năm chục tuổi sáu chục tuổi chín chục tuổi hồi nhỏ là thằng tí thằng tèo lớn lên là cụ tí cụ tèo ngày xưa nó là mũi giải thòng lòng ha. bây giờ tuổi già là chân mỏi gói mòn tóc bạc da nhăn mình tưởng trước sau là một nhưng mà không không phải như vậy mà nó là một cái quá trình gọi là sinh diễn liên tục ừ, quá trình sinh diễn kéo dài suốt mấy chục năm là nó cái quá trình ấy nó được tiếp nối bởi gọi là vô số vô số cái giai đoạn ừ, vô số giai đoạn tâm sinh lý nha à, một vị tôi đầu quần luôn biết rõ chuyện đó và ở đây nó có một cái chuyện rất là quan trọng chúng ta không thể không nói cực kỳ quan trọng tuyệt đối quan trọng à, tuyệt đối quan trọng đó là tại sao mà chúng ta có cái ý tưởng trông đợi hoặc là hy vọng một cái trường cửu tại sao vậy nó nhiều lý do mà cái lý do rốt ráo nhất đó là chúng ta không có chịu thấy hoặc là không thể thấy được cái sự hiện hữu của mình ấy nó là một cái gánh nặng nó là một cái gánh nặng chúng ta không có không có thấy chán được không có thấy chán không có thấy sợ cái chuyện mà lê thê mà nhạt nhẽo vô vị ở đây tôi không nói đến cái chuyện mà các vị nghèo đói bệnh hoạn rồi tai nạn tù tội tôi không nói cái đó là quá nặng rồi tôi đang nói một cái cái đời sống mà yên bình vô sự đó không? một đời sống yên bình vô sự đó không có gì gọi là để mình phải là âu lo đau đớn là sợ hãi dằn vặt không có nha một đời sống vô sự đó. mà nếu mà chúng ta là một cái người thượng trí thượng căn đó, thì mình sẽ thấy rằng một cái đời sống mà vô sự nó là một đời sống tẻ nhạt tẻ nhạt đời sống mà có chuyện vậy về âu lo đó thì quá khổ mình khỏi nói mà một đời sống vô sự nó cũng thật sự nó là một sự tẻ nhạt các vị tưởng tượng đi nha cứ ăn đói ăn khát uống mệt nằm ngủ mà cứ như vậy nó kéo dài năm này qua tháng khác và giả định như mình sống một triệu năm hai triệu năm một tỷ năm hai tỷ năm nó toàn là như vậy không các vị nghĩ thì sao tại sao chúng ta có nhu cầu này nọ là bởi vì chúng ta mang cái tấm thân này nè à, do mang cái tấm thân bằng xương bằng thịt này nè đó. khi mà nó bị nóng mà nó được mát là hạnh phúc khi nó lạnh mà nó được ấm thì nó là hạnh phúc khi nó đang đói mà nó được ăn là hạnh phúc ăn được cái món mà nó vừa là càng hạnh phúc đó rồi khi nó khát nước nó uống được cái nước nước lạnh nó là hạnh phúc nó uống được thứ nước mà nó muốn nó là càng hạnh phúc đại gái như vậy nói chung là toàn bộ hạnh phúc của chúng ta nó chỉ là cái, cái tình nó, nó là cái sự vắng mặt của đau khổ hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt của đau khổ hạnh phúc là cái giây phút mà đau khổ được giải quyết chỉ vậy bất cứ một vấn đề nào trục trặc ở trong đời sống nó được giải quyết thì ta bèn gọi cái phút giây ấy là phúc chỉ vậy thôi trong kinh xác định rõ ràng rằng không hề có một cái thứ hạnh phúc nào như là phàm phu tưởng tượng nha bởi vì mình muốn đi cầu mình đau bụng quá đó là khổ và khi mình có được cái toilet mình vô mình ngồi xuống lúc đó cái đau bụng nó được giải quyết thế là mình gọi nó là một trong tứ khoái chỉ vậy thôi nha uhm, nhiều và nhiều lắm nhớ thương trong đợi nhiều gặp được thì nó mừng mà trong khi đến nếu mình truy nguồn ra tại sao có nhớ thương trong đời là tại vì mình ờ, không có hiểu đối tượng lắm không hiểu đối tượng nó lắm mình mới có cái nhớ thương chứ nếu mình hiểu tuốt tuột tuột tất tần tật về đối tượng đó thì mình không có thương nổi nữa nha ừ, nhiều lắm cho nên cái chuyện đầu tiên khi mà anh không thấy được cái sự hiện hữu của anh nó là một cái gánh nặng anh không đủ cái huệ căn để anh thấy rằng anh đang gọi là kéo dài những chuỗi ngày vô vị tẻ nhạt vô nghĩa thì anh mới trông đợi được sống lâu nha anh mới trông đợi được sống lâu bữa hổm nó có một cái đoạn kinh mà tôi không nhớ được tôi có giải thích cái chữ đó cái chữ đó rất là hay đó là chi biết tê chắc ca di sa biết kha sa biết kha là có cái lòng trông đợi mong mỏi ờ, ca dê là trong cái thân thân thể sinh lý này này còn cái chi biết tê là cái đời sống cuộc đời kiếp kiếp sống chi biết tê chắc Kajisabekha có nghĩa là dịch gọn mình dễ hiểu nhất đó là còn ham sống ham hưởng thụ ham sống lâu thích hưởng thụ thì gọi là Kaji chắc GPT Sabekha Đấy. tức là còn còn ham sống còn thích hưởng thụ là bởi vì chúng ta chưa chưa có thấy chán được cái thân này ờ, cái chuyện sự khổ trong đời trong kinh Phật định nghĩa rộng lắm đức phật kia chính đức phật kia chứ không phải chữ giải này trong chánh tạng đức phật kia khổ có ba khổ khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì mà làm cho thân tâm khó chịu ừ. đó là gọi là khổ khổ những gì mà sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mà làm cho thân tâm dễ chịu ờ, khổ khổ là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu thí dụ như khổ khổ là trời nóng nực đó là khổ khổ mà mình đang mát mà như vì lý do nào đó nó không mát nữa thì đó là hoại khổ ừ. còn cái hành khổ là cái khó thấy nhất đó chính là cái sự hiện hữu vô vị tẻ nhạt và lệ thuộc các điều kiện nha yeah không có một cái sự hiện hữu nào trên đời này mà nó không lệ thuộc các điều kiện, chuyện ấy không hề có. Tôi ví dụ nhưng tôi nói rất là nhiều lần đó là nụ cười trên môi của mình. Mình tự môi cái mình, răng của mình, miệng của mình, mình muốn cười mình cười sai bét, không phải như vậy. Nó có một cái trục trặc nho nhỏ nào đó trong hoặc là ngoài cơ thể của mình đủ khiến cho mình không cười nổi các vị có biết không chóng mặt nhức đầu đau răng à, ngứa nực không à, ờ, tê buốt mỏi ờ, là những cái đó là nó làm cho mình cười không nổi có nghĩa là trong giây phút mình mình cười được là mình phải quên được những cái đó mình mới cười rồi bắt đầu chuyện bên ngoài mình là người thân của mình ok sở làm của mình nó ok cái căn nhà của mình nó ok căn phòng của mình nó ok nó không có chuyện gì hết không à, thì mình mới có thể cười được chứ còn bên ngoài mà lửa đạn chập trùng cắt cùm cắt cùm khói lửa chiến chinh can qua loạn lạc mình cười không nổi à, chiều nay ở dưới bếp không có gạo nấu cười không nổi ừ. À, vợ mình chồng mình con mình cha mẹ mình anh em trong gia đình mình có vấn đề mình cười không nổi nha ừ, cho nên mình đừng có tưởng mình muốn cười là mình cười sai không phải vậy đâu không phải đâu ờ, không phải vậy đâu à, mình muốn chơi đó là cũng phải là mình đều đòi hỏi rất là nhiều cái điều kiện chỉ cần nó trục trặc một tí ti thôi là mình cười mới nổi nha Rồi. chính vì thấy được cái lẽ đó cho nên vị tôi đầu quần thấy rằng cái hiện hữu mỗi hiện hữu nó thứ nhất ngài thấy thẳng cái bản chất của nó là vô ngã vô thường đúng nhưng mà tiếp theo đó là vì các ngài không có lòng trông đợi Ờ, không có lòng trông đợi cái sự vĩnh hằng trường cửu khi không có lòng trông đợi ờ, mong chờ thì các ngài mới có điều kiện tâm lý để thấy rằng mọi thứ nó là vô thường trong từng phúc còn mình thì sao mình khi mình không chịu thấy cái hiện hữu của mình nó là khổ là gánh nặng đó thì mình mới có cái lòng trông đợi mong chờ và chính vì ngay cái căn bản mình đã sai cái, chỗ là mình tưởng cái tại cái hiện hữu thì nó là ngon lành lắm chính cái sai đó nó che khuất nó che cái khuất cái cái cái chuyện mà mình thấy mình chịu khó mình mình, mình quán chiếu đó quán chiếu tánh vô thường giống như đứa bé vậy đi đứa bé vì nó quá là nông cạn nó quá là thiện cận nó quá đơn sơ nó quá hồn nhiên nó mới nghĩ ngợi nhiều cho nên nó, nó nhìn cuộc đời bằng cả một cái ánh mắt tin yêu tín nhiệm yeah. Dạ. tin cậy nè trong khi người lớn mình cũng có như vậy người lớn mình là so với đứa bé mình luôn luôn trong một cái tình trạng gọi là chuẩn bị trong một sự cẩn trọng trong một sự cảnh giác nhất định đối với chuyện đời thí dụ như vậy so với đứa bé thì nó không phải như vậy nha rồi cho nên cái chuyện đầu tiên một cái người mà hiểu được bốn đế mọi là trong đó có cái điều đầu tiên là mọi thứ là khổ đó ừ, thì vì đó không có chấp nhận bất cứ cái gì ở đời thì là là vĩnh cửu thứ hai khi mà hiểu được mọi thứ ở đời không có gì là vĩnh cửu thì vị đó đã cũng đồng thời cũng cùng lúc hiểu được rằng mọi thứ ở đời này cái gì nó cũng nằm trong ba khổ này một là khổ khổ như vừa nói đó khổ khổ có nghĩa là cái gì đó làm cho mình gọi là thân tâm khó chịu ừ, hoại khổ là sự biến mất của những gì làm cho mình dễ chịu và hoại và hành khổ đó là cái tánh lệ thuộc các điều kiện để có mặt này cho nên ấy, khi mà thấy được mọi sự là vô thường thì cái vị tu đồ vần cũng đồng lúc thấy được mọi thứ là khổ và cái thứ ba nó khi thấy mọi thứ là vô thường là khổ thì vì nó không có lý do gì à, mà đi mà tin tưởng có một cái tôi thường hàng bất biến cái gọi là ông a và b cái gọi là tôi là ta thật ra nó chỉ là sự ghép nối của vô số đơn vị pháp giới phù du mong manh chứ ở đây có cái một cái cá thể đơn thuần nào tồn tại đời đời kiếp kiếp nha trong kinh ghi rất rõ không hề có ai chịu khổ chỉ có sự khổ mà thôi không có ai tạo ra khổ chỉ có nguyên nhân sinh khổ không có ai thoát khổ chỉ có cái cứu cánh thoát khổ và cuối cùng chỉ có con đường hành trì thoát khổ chứ không ai là người hành trì hết phải hiểu rốt ráo như vậy vì tu đồ quần thấy như vậy đó này vì tôi đã quần thành tựu trọn vẹn cái, cái, cái tri kiến thanh tịnh để cái tam tướng thấy rõ mọi vạn hữu ở đời tức là đây gọi là chữ pháp hành sankhara sankhara hay là cái sankhara hay là sankhata thì mọi thứ ở đời nó đều là vô thường khổ và vô ngã điều thứ tư um, điều thứ tư là vị tu đầu quần không có tạo nghiệp vô gián ở trong bản dịch tiếng việt ấy, dịch là hành động vô gián nghe mệt quá mệt quá nha trong khi cái từ chữ Pali là anantaya cầm đấy cầm đó nó nhiều nghĩa nó là việc làm nó là hành động nó là nghiệp thiện ác vân vân nhưng mà chỗ này anh anh tới cầm nó giờ là nghiệp vô gián hay là nghiệp ngũ nghịch ở đây gồm có giết cha giết mẹ giết la hán làm thân phật chảy máu và chia rẽ tăng tăng già à, trong một cái hội chúng tăng già ờ, hòa hợp và thanh tịnh nha Đó. Ờ, không người vị vị tu vị tu đầu quần không thể làm mấy cái chuyện đó vị tu đầu quần trong bản dịch tiếng việt để là ờ, không thể làm cho thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt ừ, đó là bản dịch tiếng việt rất là mệt mệt vô cùng mệt nha trong khi cái bản tiếng Pali đó thì từ cái chỗ đó xài gọi là cô tu halamangalak cô tu halamangalak các vị còn nghe không các vị còn nghe không rồi cô tu halak măng lát ở đây có nghĩa là mê tín dị đoan đó, nó khổ như vậy đó đó, nó khổ như vậy đó mà đôi khi bản tiếng việt lại để là để để là uh, làm là <clears throat> làm cho thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt à, mà trong cái bản Pali là cô tu khá lắm khá lắm và ở đây tôi cũng báo tin luôn cho các vị là các vị hoàn toàn có thể dò cái bản cái cái lời dịch cái lời dịch của chúng tôi nha những lời dịch mà chúng tôi sửa lại đó các vị hoàn toàn có thể dò trên internet nha nếu biết tiếng đức à, hoặc là biết tiếng anh nha Dạ, cái đức tiếng anh đó là cái này rất là là, là là rõ ràng rất là rõ ràng nha rất là rõ ràng chứ không phải là chỗ đó là mờ là mờ thì trong đó là ta nhìn rất rõ cái cái cái cái chỗ được cô tu hết lắm mình cái đó ở đây nó có nghĩa là mê tín dị đoan có nghĩa là cái người bị tu đồ quần không thể nào còn cái mê tín dị đoan có nghĩa là sao có nghĩa là thay vì đó tin tưởng vào cái nghiệp lý làm thiện thì được vui làm ác bị khổ tin tưởng vào cái lý tam tướng phàm mọi sự ở đời đều do duyên mà có có rồi phải mất đó. vị đó tin tưởng rằng biết được biết rõ rằng hệ có một cuộc sống hợp lý thì tự nhiên gia đạo an hòa sức khỏe ổn định chứ không cần phải cúng bái không cần phải đặt hết niềm tin vào phong thủy và tử vi là cúng tế ông này bà nọ đó, vị đó tin tưởng một là mọi sự ở đời đều do các duyên mà có không phải do ngẫu nhiên thứ hai vị đó tin tưởng nó là um, tiền nghiệp ừ, thiện ác nó có một phần quan trọng trong đời sống của mình và cái thứ ba vị đó tin tưởng rằng có một đời sống hợp lý um, thì tự nhiên mình được an lạc một đời sống mà gọi là phản khoa học phản y học thì tự nhiên là là nó sẽ trục trặc nó nảy sinh đủ thứ vấn đề vì đó không có thể nào tiếp tục ờ, duy trì một cái niềm tin về cái kiểu mê tín dị đoan những cái điều mà trái đạo trái khoa học thì nó không có tin nha đó là cái điều không thể xảy ra thì tôi đồ quần thì tôi đồ quần không thể mê tính gì đoan và điều thứ sáu cái điều này nó cũng hơi hơi, hơi, hơi nó hơi nội bộ một chút cái tiếng Bali gọi là điều thứ sáu tiếng Bali kêu là gì ta điều thứ sáu tiếng Bali kêu là cái gì ta na ito bahitha dakini yangavi sati uhm. ito bahitha ito đây á ito hai chấm lên là mở đầu ừ. ito nó là itato uhm. itato nghĩa là từ đây từ chỗ này bá đắc dân Bahita về Yang tí có nghĩa là vị tu đầu quần không có tìm à, cái đối tượng à, cúng bái ngoài ra à, tam bảo ngoài ra ta tam bảo nha ngoài ra tam bảo ờ, ý tô phải hít tha là ngoài ra đây có nghĩa là ngoài cái giáo pháp này đắc khi này dân phải tìm cái về sát tí là đi tìm một cái đối tượng cúng bái mà ngoài ra tam bảo chỉ nó không có nha nói như vậy không có nghĩa là đức phật càng kêu gọi đệ tử của ngài là chỉ tập trung cuồng tính vào cái, vào ngài vào đệ tử ngài không phải mà ngài dạy rằng với một cái niềm tin ờ, với một cái hiểu biết của một cái người mà thấy được bốn đế đó, thì vị đó thấy rằng á à, cái gì mà nó thuận ứng với cái trí tuệ giác ngộ của mình á thì các vị đã coi đó là cái cái đường lối để mà sống đường lối để mà hành trì nha thì ở đây một quý vị tu đầu quần nó không có còn lăng xăng à, tìm đến thầy này bà nọ mà ngoài ra tam bảo ừ, bởi vì ừ, tôi xác định một điều nữa là đức phật không hề có cái chuyện này kia gọi hại chỉ có trong giáo pháp này mà ngài chỉ có nói ngài có nói câu này ngài có nói câu này trong kinh đại bát niết bàn nha ngài nói rằng ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó được gọi là giáo pháp nhớ nha ở đâu có bát chánh đạo thì đó là giáo pháp và ngoài cái giáo pháp chánh đạo thì không có thánh nhân ngài nói rõ chứ ngài có nói là đạo phật đạo chúa ngài mới nói mà ngài chỉ nói là ở đâu có bác chánh đạo á thì đó là chánh pháp à, mà ngoài cái bác chánh đạo tức là ngoài cái chánh pháp đó đó cái chánh pháp mà đừng định nghĩa là bác chánh đạo đó thì không có thánh nhân mà không có thánh nhân có nghĩa là ở cái đó gọi là đối tượng mà xứng đáng để mình cúng bái thì không có đó ở đâu có bác chánh đạo đó. và nếu một cái vị linh mục hoặc một giáo sĩ đạo hồi mà có đầu óc mà khoa mà khách quan trung thực thì tôi tin chắc rằng ông phải đồng ý cái này là đúng nếu mà một ông linh mục mà ông có cái đó khách quan ông phải đồng ý cái này là đúng là vì sao bây giờ ông làm ơn ông lột bỏ cái nhãn hiệu phật giáo bộ lột bỏ đi ông chỉ lấy cái tinh thần bất chánh đạo <clears throat> ở đâu mà có người hành trì à, bác chánh đạo thì phải nói rằng cái đối tượng đó là đối tượng đáng kính nha ở đâu có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thì cái đó là đối tượng đáng kính chứ còn bây giờ chưa gì hết mà bà con dán cái nhãn hiệu đạo Phật lên đó là bắt đầu nó có phe phái nó có anh có tôi nó có hàng rào nó có phên dậu nó có giới tuyến nó có biên giới là dở ẹt rồi nha còn cái này không có cái này anh cứ lấy cái tinh thần thôi ở đâu có bác chánh đạo thì đó là chánh pháp đó cái điều này ông linh mục tôi nói là linh mục một ông linh mục nha ông linh mục thiên chúa hoặc một ông giáo sĩ đạo hồi còn giáo sĩ của do thái một cái ông guru của ấn giáo nếu mà ông có độ khách quan bình tĩnh hơn bình tĩnh là thì ông phải đồng ý cái đó là đúng cái đời sống mà mà thánh hạnh đó nó ở đâu thì cái đối tượng kính kính lễ phải nằm ở đó nha bởi vì trời tí ti rồi chứ còn mình nếu mà mình mình nghe giảng và mình coi kinh mà mình không có hiểu cái chỗ này đó mình thấy chị kỳ mà nó giống như ừ, đạo này kêu gọi ừ, ừ, đừng có đi thương quý ai hết sai sai ở đây là đạo Phật chỉ nói đến cái giá trị thôi đạo Phật không nói đến vấn đề phe phái bè đảng gây cánh đạo Phật không nói cái đó đạo Phật chỉ nói cái chất lượng cái cái phẩm chất cái nội dung hành trì thôi đạo Phật không có nói không có đạo Phật không có xài cái nhãn hiệu nha một người đó là không có pháp danh chưa từng có lễ quy y Phật giáo chưa từng mà người đó xưa nay chỉ biết nhà thờ thôi nhưng nếu người đó một ngày kia nghe giảng hoặc xem sách à, rồi về mà sống rồi hành trì mà theo tinh thần bất chánh đạo thì đó vẫn là một người khả kính à, chứ đừng có nói ý là phải tu thù tôi phải nói xài chữ thù tu thù cái chữ pháp danh lắm Ờ, tự pháp danh hoặc lễ quy y tôi biết nhiều người sẽ sẽ ném ném đá tôi banh xác luôn mà tôi vẫn nói tại sao tôi thụ tại sao tôi thụ hai cái chữ đó bởi vì đó là một cái thứ mà tôi cho là đệ nhất cuồng tính đệ nhất ngộ nhận khi cứ nghĩ rằng có pháp danh có họ lễ quy y là phật tử là tôi ghét ghét cái đó cái là cái tào lao anh có pháp danh mà anh có hiểu đạo hay không anh không học giáo lý mà đó, anh có pháp danh làm cái gì thứ hai anh nói với tôi là anh có thọ lễ quy y đúng không anh thọ lễ xong rồi anh về đó anh học giáo lý xong anh có biết phận dạy cái gì không không cái thứ ba cái này mới mới bậy nè anh có pháp danh anh là có thọ lễ quy xong <clears throat> anh chẳng biết tam bảo thật sự là cái gì mà anh cứ cấm đầu anh thờ cái ông sư phụ mà ban cho anh cái cái cái pháp danh để truyền cái quy giới cho anh anh cứ thờ cái ông đó nó nó, còn tệ hơn giờ hơn đậu nha cái nó còn tệ nữa nha cho nên tại sao tôi xài chữ thù không phải tôi xài cái chữ quá lố mà tôi xài cái chữ nặng rồi mà đó là sự thật tôi ghét cái đó lắm tôi ghét cái vụ mà mà mà, mà, mà đem cái pháp danh như lễ quy <coughs> tôi nghe nhiều lắm à, à chỉ có thọ thọ thọ quy y chưa chỉ có lễ thọ, thọ lễ thọ quy y chưa à, chỉ có pháp danh chưa họ tưởng cái đó là cái hay ho lắm tôi nói cái đó nó, nó tồn tệ hơn là cái bằng cấp ngoài đời nữa bị bằng cấp người đời ít ra nó cũng phải trải qua một cái thời gian được đào tạo được huấn luyện người ta mới có bằng cấp ngay cả làm neo nó cũng phải có cái giấy chứng nhận à. còn đằng này cái pháp danh cái, cái lễ quy y nó chưa đủ đâu là đâu có trơn á nha cho nên đạo Phật đạo Phật quy thủy là những những nhóm cái phẩm chất cái nội dung cái chất lượng thôi chứ còn ba cái thứ mà pháp danh rồi ba cái lễ quy y cái đó không có đủ để mà gọi là một cái y bằng chứng nữa đâu nó nhiều lắm đó là cái nhãn hiệu cho mấy cái người mê nhãn hiệu mấy người mà tào lao nha ừ, tào lao rồi tiếp theo đó là kinh ờ, kinh mấy kinh gì ta đó là kinh ờ, kinh 93 hả 93 qua tới kinh 94 thì cái này học rồi Ừ, cũng y chang như vậy đó tức là một cái người mà đắc sơ quả tu đầu quờ thì vị đó không thể nào giết cha giết mẹ à, giết la hán à, làm thân phận chảy máu ở quên <coughs> ở đây thế nào tôi giảng mà tôi quên nói chỗ này thế nào trong rung này cũng có người nói tôi đâu có phải tu đầu quần đâu thì tôi cũng đâu có khả năng giết cha giết mẹ đúng không tôi đâu có ừ, khả năng ừ, giết cha giết mẹ tôi đâu có Ừ, ừ, giết a la hán thời này giết một đứa bé còn ở còn bị ở tù mà nói gì giết một vị a la hán một người trưởng thành à, rồi thời này làm gì có phật mà tôi làm nó thân phật chảy máu không vân vân nhưng mà sai ghét nghĩ như vậy là sai sai ở chỗ nào sai ở chỗ là thứ nhất chúng ta có bao giờ đặt mình vào một cái hoàn cảnh của cái người mà xuống tay giết cha giết mẹ chưa chưa chưa tại vì mình chưa có từng ở vào cái hoàn cảnh đó thí dụ như một con nghiện lúc nó lên cơn nó có thể làm chuyện đó hoặc là một cái đứa con <coughs> một đứa con mà nó từ bé nó phải sống chung với một người mẹ không có đức hạnh một người cha không có bổn phận đánh đập hành hạ nó bạc đãi nó không rồi nó chưa kể là nó, nó sống trong một cái bối cảnh gia đình mà không có tình thân à, rồi chưa kể là cái cái hệ cái nền tảng giáo dục nền tảng đạo đức mà nó hấp thụ quá yếu quá kém thậm chí là zero nha thì trong cái trường hợp đó có thể ngay kiếp này thì mình nói không tôi tôi tôi không cách nào mà tôi hình dung được cái chuyện tôi giết cha giết mẹ đúng có thể nhưng mà nãy tôi có nói các vị có thử đặt mình vào cái hoàn cảnh tâm lý của cái, cái người mà làm mấy chuyện đó chưa chưa thứ hai giả định như kiếp này các vị không có thể làm những đó nhưng mà kiếp sau cái chuyện mà mình làm những đó không có là khó khăn đâu quý vị nha tôi tôi, tôi vừa tôi có nói đó quý vị giàu có quý vị có trí thức quý vị có à, quyền lực quý vị có tiếng tâm cách mấy cái chủng tử mà ăn phân người cái chủng tử mà ăn thịt sống lúc nào nó cũng có sẵn cho người mình hết chỉ cần mà đổi kiếp một cái đó là chúng ta ờ, là hoàn toàn có thể làm mấy cái chuyện đó nha yeah, ăn phân người ăn thịt sống uống máu tươi đó là chúng ta là hoàn toàn có khả năng nó chứ tắt thở một cái đi về một cái cảnh giới nào đó thì cái gì nó chỉ rất là bình thường nha yeah. ừ. những người riêng bị tu đồ quần thì không vị tu đồ quần một khi họ đã chứng quả tu đồ quần rồi đó thì cái vị đó đời từ đây đến ngày viên tịch niết bàn thì nó không có cách chi mà có thể làm những cái chuyện này hết nhớ nha ừ, cái đó, cái đó phải nhớ cái đó vậy trong kinh ghi rất rõ là ngày muốn kiền liên đó ngày muốn kiền liên đó. tại sao người kiếp cuối cùng phải bị chết thảm là vậy trong tiền kiếp này cũng từng giết cha giết mẹ nhớ nha rồi ông đề bà đặt đa à, là em họ của phật mà lại là đắc tứ thiền ngũ thông mà tương lai sẽ là một vị phật độc giác dễ sợ chưa tương lai đó sẽ là một vị phật độc giác trong kinh ghi như thế này là muốn trở thành độc giác phật á, tức là trên độc giác là phật tổ phật tổ là như đức phật thích ca mâu ni á, là không có thầy mà lại có thể làm thầy cho người khác còn riêng về độc giác á, trên không có thầy nhưng mà dưới cũng không có trò đó có nghĩa là chỉ thua phật tổ thôi chứ còn vị này là trên cả ngày sa lợi phất nữa ừ. thì muốn trở thành độc giác là phải trải qua cái thời gian gọi là tu tập các cái hạnh lành trong suốt hai a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp đấy mà ông đề mà đặt ra là ông tu hết cái số cái thời gian chẳng này chẳng này có nghĩa là hai a tăng kỳ ông tu xong rồi ông còn sót ông còn nợ là cái lẻ thôi nghĩa là còn 100 ngàn đại kiếp khiếp chưa ông cũng còn sót là cái lẻ thôi vậy đó mà ông còn làm được cùng một lúc hai cái chuyện mà coi như là nghịch thiên bội địa đó là làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng cái này thấy chưa thấy chưa Đó, thấy chưa tu cỡ như ngày một kiền liên tu cỡ như mà này bạn này bạn đặt đa vậy đó nha yeah. vậy nếu mà trong dòng luân hồi đó vẫn còn có thể làm cái chuyện đó cho nên tôi ghét nhất là cái người mà không có nghĩ ừ, thấu đáo mà cứ gọi là cái cách suy nghĩ mà coi như có một tắc mốt rồi, rồi lấy một tắc nó đo À, cái nào mà quá ăn tắc cái nào dưới ăn tắc là coi như coi như là phủ nhận không tin sai để cái nhận thức mình nó nghèo quá đi nha mình cứ tưởng là tánh tôi hiền lắm tôi không có um, dám làm cho ai chảy máu nói gì chuyện tôi giết cha giết mẹ sai bé sai sai bé sai bé sai bé xài bé ngay bây giờ thôi chứ đổi đời một cái là nó cùng hung cực ác bán trời không mời thiên lôi đó thứ dữ đó chứ không phải hiền đâu nha các vị có tu bằng đề và đạt đa không các vị có tu bằng nghề mua kiền liên không à, cứ nghĩ nhiều đó thôi nha suốt ngày cứ đọc cứ niệm con câu đó thôi tôi có bằng ông đề bà đạt đa hay không tôi có bằng ngày một kiền liên hay không mà hai cái vị đó là chuyện gì cũng làm hết trời ơi các vị mà đọc ở trong cái chú giải tặng lực á mà kể về, ngày một kiền liên đó là quý vị có nước mà kêu trời đó à, kêu trời đó chứ không phải là thượng ngày một kiền liên đó trong cái trái đất này có năm vị phật không? còn trước đó mình là vô số mình có kể nhưng mà trong trái đất này nè thì có năm vị phật từ cái vị đầu tiên là ai ta là đức thế tôn gọi là các cú sanh thá ừ. vị thứ hai là cô na các minh ác âm theo tào vị đầu tiên là cù lưu tôn vị thứ hai là câu na hà muni vị thứ ba là kaspat tức là ca diếp vị thứ tư là muni là thích ca muni vị thứ thứ năm là mettei tức là từ thị thế tôn tức là đức di lạc như lai đó ừ. thì cái vị phật đầu tiên của cái đại kiếp này đó là là, là phật cù lưu tôn các cú sanh thác ngài cũng y chang như Phật Thích Ca mình vậy đó ngài cũng có hai vị đại đệ tử đệ nhất thần thông đệ nhất trí tuệ thì bữa đó hai thầy trò đang ôm bác đi quá duyên ngoài đường thì lúc đó ngày một kiện liên là ác ma thiên tử cái thằng ma vương đó lúc đó cái kiếp mình sẽ làm ma vương ngày mới nhập vô một đứa bé khiến cho nó lấy cái cục đá nó liên vô nó à, liên vô cái đầu của ngày đệ tử đệ nhất mà trí tuệ của phật cứu sanh đá liền bể đầu máu chảy nó nói xối xả thì lúc đó đức phật các cú sư thái ngài đang đi bác đức đi đi đằng trước và nghe một cái bích như vậy đó thì ngài mới trong kinh nói về chánh đẳng giác không có quay đầu mà xoay nguyên người lại ngài xoay nguyên người là ngài nhìn thấy ngài biết chuyện gì này ngài nói là ma vương đúng là không có biết điều đúng là không có biết điều tấn công một cái vị đại thánh như vậy đó. mà ngài quý tu đá thì ngài y giai ngài sẽ lại phát vậy đó là, là la hán mà đệ nhất thinh văn mà đệ nhất trí tuệ máu chảy rần rồng lấy cái tay lao gì nè vậy thôi à lao cho thấy đường đi chứ bị nó ra đầy cái mặt ra rồi chỉ lao mặt rồi đi nữa không hề hờn giận gì hết thương cái kẻ hại mình như là mẹ thương con mà còn hơn thế nữa nha thương như mẹ thương con và còn hơn thế nữa các bạn có tin cái này nó khổ chỗ có tin này thương như mẹ thương con mà còn hơn thế nữa lấy ta lao máu rồi đi nữa không có một mãi mai trách phiền hờn giận khiếp như vậy thì khi mà đức phật ờ, ngài nói rằng ma vương đúng là không có biết điều thì ngay cái thời lúc đó cái cái trọng nghiệp của ác ma nó lớn quá thì không có trời đất nào chứa nổi ác ma ngay lập tức lúc đó mệnh chung và xâm thẳng vào địa ngục mà ác ma nó chính là người một kiện liên chưa còn cái vụ này mới ghê trước khi mà luyện đá mà coi như là, là, là, là, là bể đầu một vị đại thánh trí thượng tinh văn như vậy thì ngày bổn người liên ngài còn làm những cái chuyện mà phải nói là gọi là long trời lở đất là gì phá đạo phá đạo phá tức là ngày dùng thần thông ngày hiện ra một cái vị sa di 7 tuổi mặt mũi tôi nó đẹp coi như như tiên dáng thế bay lơ lửng trên đường không thuyết pháp giọng nói và nó là vang lừng lanh lỏng không mà cực kỳ duyên dáng hợp lý dễ thương lôi cuốn thuyết phục trời ơi bà con một lòng tín ngưỡng Phật pháp thôi người ta người ta cúng bái đạo Phật biết là bao nhiêu thì chính hình ảnh đó là làm cho cho những cái vị tỳ kheo mà thích hưởng thụ đó à, nương theo đó mà hưởng thọ bao nhiêu cái sự cúng bái của Phật tử xong rồi ông ừ, ngày một việc liếu nó ngày đổi qua cái tâm khác ngài mới hiểu dùng thần thông người tạo ra những hình ảnh những vị tỳ kheo mà bê tha chè chén à, dây dưa phụ nữ rồi ăn nhậu rồi tùm lum ở đầu đường xá chợ mà dùng đường thông người tạo hình ảnh để chi để cho người ta người ta gọi là trà đạp người ta phỉ nhổ bán bổ Phật pháp <coughs> một ngày làm ngược làm xui như vậy đó ngày một kiện liên đây mục đích là ngày ngày phá cho nó tanh bành cái đạo Phật nghe nó vừa lòng thì mình cứ tưởng tượng tanh bành cái đạo Phật nghe nó vừa lòng ghét vậy là ghét phá chơi vậy đó nha yeah mà tất cả những chuyện đó, đó là đức phật các cứu sát ngài biết ngày biết đây là cái cái cái thời điểm vô minh của cái con người này thôi chứ sau khi mà con người này nó qua cái cơn điên nó rầu đó thì nó quay lên nó tu cũng dữ dội lắm bởi vì ngày biết ngày nhìn ngày biết mà ngày biết ngày biết là trong cái kiếp trái đất này nè ác ma thiên tử này nè sẽ trở thành đệ nhị tinh văn mà đệ nhất thần thông của đức phật Gautama Thích Ca Muni ngài biết nhưng mà giờ biết sao giờ biết sao giờ nha hồi nãy giờ tôi kể các vị nghe một loạt những cái câu chuyện đó để các vị thấy ồ oh, thì ra lý do tại sao có cái bài kinh này tức là một cái người mà đắc của tôi đầu quần nó không bao giờ mà họ có thể làm những chuyện đó trong khi đấy một cái người mà là còn phàm á, thì cái cơ hội mà gọi là chăn ăn chăn vấn không thì coi như là có thừa miễn là mình còn phàm thì cái cơ hội mà chọn ăn chăn vấn là có thừa không? ai trong chúng ta hôm nay cũng yếu điệu thuộc nữ cái chân không hiền làm hiền nhân quân tử yếu điệu thuộc nữ nhưng mà chưa đâu tới lúc mình nó cái cơn nó tới nó gặp đúng cái môi trường điều kiện hoàn cảnh rồi đó hả là nó rồi nó, nó lên tới cái mức mà coi như là, là, là trời không dung đất không tha chiều người không chịu nổi đó để cho các vị biết nha đấy nhưng đối với một cái vị mà coi như là, là tu hành mà coi như đặt tu đầu quần tối thiểu tu đầu quần thì không bao giờ quay lui nha quay lui với cái này cho nên là vị tu đầu quần thứ nhất năm điều đầu tiên là không có thể phạm năm cái tội để ngũ nghịch cái điều thứ sáu là không ờ, đi tìm đến một cái vị thầy khác trong bản tiếng việt là không đề cử một đạo sư khác nhưng mà theo bản Bali đó thì là không không gì ta không tìm đến một cái vị đạo sư khác uhm không tìm đến một cái đạo sư khác có nghĩa là là đạo sư khác là trong tiếng Bali kêu là gì anh nhân sắp tha đang út tùng có nghĩa là hướng tâm đến một đạo sư khác ngoài ra tam bảo ngoài ra tam bảo nha không tìm đến một đạo sư khác ngoài ra tam bảo ừ. bởi vì sao thì vẫn theo cái tinh thần bất chánh đạo ở đâu có bất chánh đạo thì vị tu đầu quần cúi đầu thờ lạy nha cái này phải ghi ở đâu có bác chánh đạo chứ làm ơn đừng có gắn cái chữ phật ở đây mệt lắm mệt lắm nha cái đó là tào lao nha đừng có gắn mấy cái nhãn hiệu là mệt lắm mà chỉ cần để cái tinh thần bác chánh đạo nha ở đâu có bác chánh đạo thì vị tu đầu quần cúi đầu thờ lại chỉ vậy thôi chứ trong đầu vị tu đầu quần không có nhãn hiệu không có logo không có label gì hết nhớ dùng cái đó nha rất là quan trọng nha các vị biết nãy giờ tôi giảng có con ruồi nó bay tới tôi lui mà tôi cũng nổi đi nên các vị biết không tôi không có dám giết nó mà tôi cứ cầu cho nó chết không cái gì biết không các vị có tin vậy đó không tôi không có dám giết nó nhưng mà tôi cầu cho nó chết mà tại sao mà tôi nói cho các vị nghe cái chuyện đó là bởi vì tôi muốn cho các vị thấy rằng đó thàm nó như vậy đó thàm nó như vậy đó không thàm nó như vậy đó nó nhiều khi nó không dám làm chuyện đó mà cái bụng nó muốn gì lắm nó muốn gì lắm đây thấy chưa thấy chưa nó lạng nó lạng bây giờ mà có ai nó mà làm bồ tát đại thừa hy sinh mà giết được cái con này để bảo vệ nó là cái gì đó là phải như là tụi về nhục thân bồ tát thà mà pháp này các vị thấy chưa tôi đem cái chuyện riêng tôi kể cho bà con thấy thì ra nó cái phàm nó làm cho nó ai mà giết được con tôi kết cõi ngậm dành đời đời không quên ừ, rồi là anh nhân sắp tha rằng út không tìm cái vị thầy khác ngoài tam bảo mà có lý do là sao là vì ở đâu có bát chánh đạo thì vị tu đầu quần cúi đầu thờ lạy cái cái chỗ đó nhớ ở đây không có cái logo không có cái nhãn hiệu không có label nào mà, mà Phật ờ, giáo đạo Phật gì hết nhớ nha rồi tiếp theo à, đề bài kinh 95 vị tu đà quần không thể quay lại cái đại cái này quan trọng lắm đây là một loạt kinh mà tôi dứt khoát sống chết à, phải đem bỏ vào ở trong cái quyển thiền môn nhật tụng kalama vị tu đầu quần không thể quay lại cái quan điểm cho rằng à, thiện ác khổ lạc là do mình làm ra thiện ác khổ lạc do người khác làm ra à, thiện ác khổ lạc do mình và người khác cùng làm ra mà thiện ác khổ lạc tự nhiên mà có rồi rồi gì nữa thiện ác khổ lạc không do ai làm hết đó một cái là tự nhiên sanh còn là tại sao như vậy ta tại sao ở đây các vị nghe các vị hơi hơi hơi nhức đầu không nhưng mà nói như thế này cái đầu tiên là vị tu đầu quần không thể quay lại với cái quan điểm cho rằng khổ lạc do tự mình làm ra là sao cái này là phật tử mình nên là 99 phần trăm là dính sạch dính cái chỗ này à, hôm nay tôi bị khổ à, tại vì kiếp xưa tôi vụng tu à, bây giờ tôi bị nghèo cho nên nghe do kiếp xưa tôi không có bố thí à, kiếp này tôi bệnh tật yếu thọ là tại vì do kiếp xưa tôi thích sắc xanh thích hành hạ người khác đó. mình nghe được thấy rõ ràng nó chánh kiến nhưng mà không nó là tà đó tà chỗ nào không có cái tội nào hết không có không có cái chuyện mà hôm nay tôi nghèo rồi do kiếp xưa tôi không bố thí Ồ, nó lớn chuyện chỗ đó không hề có một cái tôi ở đây mà chỉ có thể hiểu như thế này do kiếp xưa cái năm quẩn này này à, kiếp xưa nó, nó quá nhiều cái tâm bổn sẻn đi nó không có muốn trao ra cho nên nó do cái cái cái năm quẩn quá khứ mà mà bất thiện như vậy nó mới tạo ra cái năm quẩn hiện tại à, đói nghèo thiếu thốn vật chất nhớ nha cái năm quẩn hiện tại nó là quả được tạo ra từ năm quẩn quá khứ nhưng nó không phải là năm quẩn quá khứ không hề có một cái tôi nó đi từ kiếp này sang kiếp khác trong rung có hiểu cái này không ta alo trong rung có hiểu cái này không năm quẩn này nó được tạo ra từ năm quẩn quá khứ nhưng nó không phải nó không phải nó không phải là năm quẩn quá khứ có hiểu này không đó, tôi ví dụ nha cái trái xoài đem trồng xuống nó ra cây xoài rồi trên cây xoài đó nó lại còn trái xoài nữa thì cái trái xoài trước và trái xoài nha sau nó chỉ là similar not the same similar not the same anh biết trong trong trong trong trong trong cái hiểu câu này không ta similar not the same là sao ta á lù similar not the same có nghĩa là nó giống nhưng mà nó không phải là cái kia nha cái này phải học thuộc lòng nha à, cái này phải áp dụng lòng cái này phải xăm lên trán xăm mà kêu nó xăm bằng sữa con so là bình thường nó chìm mà khi nào mà nóng nực hoặc nó nổi giận nó mới ẩn lên nó mới ẩn lên cho mình thấy nha ẩn lên similar nó là xem tôi nghĩa là hồi xưa tôi làm con chó bây giờ do một cái nghiệp nào đó bây giờ tôi sanh nó làm con chó nữa thì cái con chó bây giờ nó là cái quả báo do cái đời sống của con chó trước tạo ra nhưng mà nó không phải là con chó cũ Ồ, các vị nghe kịp chưa nó giống mình trái xoài vậy đó nó giống mình trái xoài vậy đó tức là nó giống nhưng mà nó không phải là cái kia similar nó the same là similar giống thôi nhưng mà nó the same nó không phải là cái kia đó cho nên nó là vị tu đầu quần nó không có còn quay lại cái quan điểm mà, mà bậy bạ đó nữa không còn quay lại cái quan điểm cho rằng tôi tạo nghiệp thiện ác quá khứ nên tôi phải chịu quả khổ hoặc hưởng quả vui không có nha không có quan điểm đó không có cái chuyện mà cho rằng là tôi làm cái này tôi làm cái kia cho nên tôi hưởng cái này tôi chịu cái nọ thứ nhất là tự tôi là không mấy cái sao cứ theo vậy mà hiểu mình cũng không thể nói là do người khác làm ví dụ như mình hiểu mình hiểu ừ, như thế này mình hiểu là đúng rồi không có cái tôi nào hết nhưng mà có cái này là hồi trước có một cái thằng nó làm bất thiện rồi cái thằng đó nó cái cái cái thằng bất thiện đó nó tạo ra cho cái thằng này nè à, hưởng cũng không được tự mình làm tự mình hưởng là sai nhưng mà mình cho rằng kiếp trước có một cái thằng a thằng b gì đó nó làm rồi bây giờ có thằng c thằng f này nè nó hưởng cũng không được phải hiểu trước sau phải giữ vững lập trường đó là quá khứ tiền kiếp chỉ là một khối năm quẩn liên tục sanh diệt nhớ nha một cái khối năm quẩn liên tục sanh diệt và ở đó có các cái thiện ác cũng liên tục sanh diệt chính cái thiện ác sanh diệt đó thiện ác liên tục đó nó mới tạo ra cái ngũ ứng bây giờ cũng buồn vui liên tục cái buồn vui này là đáp đổi lúc buồn lúc vui này nó chính là cái thiện ác quá khứ chính vì quá khứ kiếp trước quá khứ đó mình là lúc thiện lúc ác cho nên kiếp này là lúc buồn lúc vui nó phải hiểu như vậy nhưng mà đại cái trước sau là không hề có một cái người nào hết không hề có tôi cũng không hề có người nào hết mà tất cả chỉ là một cái dòng chảy của năm quẩn sắc thọ tưởng thần thức của sáu căn sáu trần là sắc thinh khí vị xúc mắt tai mũi lưỡi thân đó nó chỉ là xoay vần giữa mấy thứ đó thôi chứ không có người nào hết ở đây có nhiều người trong rừng thắc mắc nghĩ ủa cái đó nó quan trọng dữ vậy ta quan trọng chứ quan trọng chứ <clears throat> khi mình hiểu mọi thứ nó là đồ ráp thì cách nhìn của mình về cuộc đời nó khác đi nhiều lắm quý vị tôi nói đi nó lại hoài đó là khi mình hiểu rõ cái cấu trúc của một món đồ thì cái cảm giác của mình đối với nó khác rất là khác so với chuyện mình mù tịch chuyện nó, trong rung hiểu này không ta tôi nhắc lại nha khi cũng cùng món đồ đó nhưng mà khi ta hiểu rõ cái cơ cấu cái cấu trúc cái tổ chức của cái món đồ đó, đó thì cái cảm giác của ta đối với món đồ đó hoàn toàn khác so với cái trường hợp ta mù tịch về nó có hiểu không đó <clears throat> tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện nhỏ xíu thôi là tôi đọc báo á đọc báo về cái tâm sự của mấy bác sĩ mà pháp y đó, mấy cái người mà chuyên môn mà mổ xẻ đó, à, mổ xẻ ờ, mấy cái xác chết để mà điều tra vụ án hỗ trợ điều tra đó. thì có cái có trường hợp là nam có trường hợp là nữ mà họ mổ riết cái bị biết tối họ về đó họ không có ngủ với chồng với vợ được nữa thì dĩ nhiên phải ai cũng vậy nhớ nha không phải ai cũng vậy nhưng mà tôi chỉ lấy một trường hợp thôi có nghĩa là họ về không ngủ được bởi vì ngủ đây có nghĩa là gần gũi không được tại vì sao là vì họ nằm cái bên nó thứ nhất họ đi làm vậy nó mệt có một phần một phần thứ hai nữa nó là cái người bạn đời của họ thấy họ hơi kỳ kỳ ở gần họ mình nghe có cái mùi tử khí này nó, nó, nó, nó, nó, nó phản phất đó là lý do nằm phía người kia nha tức là cái con người này bằng tay đó bằng tay bây giờ đang ve vú đang mơn trơn mơn trớn mình cả ngày nay nó mò toàn là xác chết không à cho nên người kia họ cũng ớn cái thái độ ghẻ lạnh của họ làm cho mình cái thái độ ái ngại của họ làm cho mình cũng cũng, cũng bất lửa đó có nhưng mà trong thứ hai chính mình nè mình mổ riết cả ngày đó coi như là tất cả đường cong đường thẳng rồi, chỗ mô chỗ lõm gì đó là tất cả là đối với mình nó đều vô nghĩa hết bởi vì suốt ngày mình làm việc với toàn xác chết không à không mỗi ngày cứ lắp dao tách ra lắp dao tách ra lắp dao tách ra riết nó quen đi khi mà mình hiểu quá rõ về cơ thể mình mà những hình ảnh nó cái đọc đọc vô đầu mình hoài là cứ sáng quất cho mày năm sát chiều quất cho mày ba sát mà nó cái chơi cái truyền miên khói lửa như vậy thì riết nó nản nó xuống tinh thần lắm về cái dòm cái người bạn đời nhìn nó tự nhiên cái muốn cầm dao chọt nó là kỳ đó mình nó quen rồi đó cứ nhìn nó để móc dao muốn lấy dao tách nó ra để nó quen rồi Ừ. giống như ngày xưa mà hồi tôi còn nhỏ ở Việt Nam trong miền Đông chùa mít nhiều lắm mít nhiều lắm rồi cái có chú tiểu đó bằng thường thường tụi tôi đói bụng tụi tôi hay đi ra ngoài vườn bích thì thăm thăm là sao bún bún cái cái nào một là nó thơm thì khỏi nói rằng cái nào nó có thơm mà mình bít mình bún nghe bịch bịch bịch bịch cái tiếng nó nó nó nó, nó đặc á tiếng nó nó nó nó nó, nó, nó đặc á đặc mà nó lại nó nó nó, nó không có vang á, thì mình hiểu rằng nó là nó già đem cho vú được còn mình bún vô nghe công công công công đó là nó nó, nó nghĩa là bít non đó, còn cái nào mà mình muốn bịch bịch mà ngửi nó hơi có mùi đó là quá khỏe rồi tôi mới là thỉnh vào để quá kiếp thì trong chùa có một chú tiểu chú quen như vậy chứ cứ, chú có có lẽ cái cái cái cái cái, đạo hạnh nhiều đời của chú chẳng gắn liền với trái mít thì sao mình không hiểu thì cái tối chú ngủ kế bên ông sư mà chú, chú búng, búng vô trong cái, cái, cái, cái đầu tóc cái gì đó thì vậy đó mới gạt ra chú ra rồi mới khiêu hỏi cái gì vậy thì chú xin lỗi chú nó cũng nằm mơ cái đang thử mít thì nghĩ nó động trời đó thì mai là mất thì cái bữa có bữa không mà nó còn lậm nó còn nhiễm như vậy đó thì các vị tưởng tượng à, tưởng tượng đi ừ. tưởng tượng mà nó mổ riết vậy đó rồi nó nó, nó nó nó gọi là đúng là con ông đã tỏ đường đi lối về đó tại gái đó nó làm nó, nó nản nó nản lắm tại sao người ta thích vợ bé là bởi vì nó lạ người ta nói trên đời không có chuyện gì là lớn chuyện lớn chỉ có vợ nhỏ mới là lấy được vợ lấy vợ nhỏ mới là chuyện lớn là chỗ đó bởi vì nó lạ à, chứ còn cái gì mình thông thuộc nó quá cái mình nhìn mình nó nó khác đi nhiều lắm người việt nha đó nó khác đi nhiều lắm ừ. ở đây cũng vậy một cái vị tu đầu quần khi mà họ thấu suốt cái cấu tạo cái cơ cấu cái tổ chức của cái gọi là thân và tâm này nè thì họ nhìn về nó khác đi nhiều lắm họ không ngồi họ dệt mộng đó nữa họ không ngồi mà mơ mộng họ không ngồi để mà, mà gọi là tiễn tự tưởng tượng viễn vông người nói như là chúng ta những cái khái niệm như là mắt biết hồ thu suối tóc đen quyền rồi bờ môi mỏng ờ, rồi nào là làn da trắng như phấn trắng bụng bưởi rồi gót sen gót khỉ bị bóc gì đó là tiểu tư quần nó không còn nữa bởi vì họ biết cái đó toàn nó là mấy cái gọi là hư ngữ giả trá do cái đám thầm u, u mê dịch vật nó nghĩ ra thôi nha chỉ còn bây giờ thử thời nó đẹp bằng trời mà quất cho nó một cái sẹo xéo vậy nè lại coi cái mặt nó ớn dữ lắm nó bị hiểu không đừng có đặt axit nó ác lắm chỉ cần một cái sẹo mà nó dài nó cắt ngang mà nhìn cái mặt là thấy nó giang hồ rồi nó đẹp bằng trời mà quất cái thẹo cái này làm thấy mình xuống tinh thần dữ lắm rồi trong cơ thể mình chỗ nào mình thấy là hấp dẫn nhất quất cho mày một cái thẹo quất cho một cái đốm uh, ờ, lăn đen hay là đốm hắc lào hay là lát ướt lát khô hay là dời nó làm cho nó một bè như cỡ này là bắt đầu nó xuống tinh thần liền nha à, biển tôi đường vần hiểu rất rõ hiểu rất rõ Đấy chỉ cần một cái vết nám mà nó nằm mà ngay cái vị trí mà quan trọng rồi đó là nhìn nó xuống tinh thần dữ lắm lúc đó bao nhiêu mộng mơ thì nó đều tan qua cái trang cái tội nha đây là lý do vì đâu mà là là cái, cái, cái, cái viện thẩm mỹ nó mới ăn nên làm ra là bởi vì là nó chỉ cần nó làm sao mà nó che được những cái khuyết điểm để cho người đời tiếp tục mộng mơ trên chính cái hình hài mà gọi là, là trời ơi đó, đó là nó hốt bạn nghe rồi cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên là vị Tu Đồ Quần không có còn nhìn cái thế giới này bằng cái quan niệm ngã chấp à, là có một cái thằng tôi thằng ta có một ông a bà b nào không có mà vị tu đầu quần luôn luôn nhìn về thế giới này bằng một cái nhìn thấu suốt rằng là mọi thứ đó là một dòng chảy tương tục niên viện bất tuyệt này của những đơn vị pháp giới phù du rất đổi là mong manh ừ, thấy đó là mắt đó chớp nhón trong từng phút nha thì có như vậy đó đó thì nó mới có một mới, mới có một cái thái độ sống rất là bình tĩnh rất là bình thản rất là bình thản không giống như mình mình thì mình ê a mình tụng kinh tụng lâm nhưng mình chỉ là những con két chùa thôi Đấy, két chùa là sao có nghĩa là con két chùa có nghĩa là nó đọc kinh nào ào nhưng mà nó gặp cái chuyện mà nó sốc lên rồi là nó chịu không nổi cái gọi là két chùa nha két chùa đó còn bị tôi đầu quần thì không cho nên người đắc quả tu đầu quần trở lên thì vị đó không còn quay lui lại cái quan niệm ngã chấp tổng cộng là đó bị đếm là điểm đủ đủ sao đúng không tức là không có còn nghĩ rằng là tôi làm hay là người khác làm không có ừ, không có nữa không có còn nhìn thế giới này qua cái quan niệm ngã chấp mà chỉ nhớ rằng đó là người tu đầu quần luôn luôn nhớ cái điều này không hề có một chiếc xe trong đóng phụ tồn không hề có đóng phụ tồn trong một chiếc xe đó là trong rừng thế nào cũng có người nói dịch tin cái bị hỏi Ủa, cái này như ổng nói nhưng phải kinh phải không ta thế nào cũng có tên nó nghĩ vậy thôi tôi tặng cho các vị cái này biết đọc tiếng anh không tiếng việt đi tiếng việt trước đi tiếng việt nha tiếng việt tỷ kheo ni và chi ra ác na đó dạ. là, là cái lấy cái cái cái logo lấy cái uh, ra biết sao nè à. dạ. vô logo đánh vậy đó còn biết tiếng Anh thì đánh cái chữ gọi là ờ, và thì Vachira cũng Vachira and Mara and Mara thì trong đó các vị sẽ thấy cái câu tôi vừa nói à, không hề có đóng phụ tùng trong chiếc xe không hề có chiếc xe trong đóng phụ tùng dĩ nhiên cái chiếc xe hồi xưa là ta nói xe ngựa xe bò các vị nghe kịp không chứ không phải xe mà xe bốn bánh mà xe mà chạy bằng động cơ mechanic ừ, của mình cũng phải nhưng mà dầu xe nào đi nữa nó cũng có nhắm là một cái ý nghĩa đó là nó là một cái khối tổng hợp được lắp ráp bởi các món phụ tùng rời rạc nghe phải nhớ cái đó dầu đó là cái cái thùng cái phần sau của một chiếc xe ngựa hay là xe bò xe tứ mã sông mã hay là lục mã gì cũng cần biết nhưng mà chỉ cần biết đó là một cái phương tiện được lắp ráp bởi các thứ phụ tùng rời rạc thì theo cái tinh thần đó không hề có một chiếc xe trong đống phụ tùng có nghĩa là sao có nghĩa là đống phụ tùng rồi đó nó tháo banh nó lông nó rời rồi hết bộ lon con tán nó nằm một đống nó đèn rồi rồi kèn gì tháo rời rồi hết chiếc xe nằm ở đâu các bị hiểu chưa chiếc xe nó nằm ở đâu đó, nó nằm lý do nằm ở đó tháo rời nó là một đống chiếc xe nằm ở đâu ừ. à, thí dụ như bây giờ là các vị không tin tôi chứ gì các vị tháo con đống người để đi cái vị chụp hình à, thì người ta nhìn cái hình đó, người ta nói ờ thằng tèo nó ngồi kế bên cái đống đồ phạt cái bệnh đóng phụ tùng chứ mai nó thằng tẹo nó nó, nó, nó, nó, nó ngồi cái bên chiếc xe theo tôi biết là như vậy không nếu mình chụp cái hình nó xong rồi boss lên trên facebook người ta nói sao người ta nói cái thằng nó ngồi bên đóng đóng phụ tùng ừ. chứ mà nói thằng này ngồi bên chiếc xe hết á nhưng mà cũng cái đóng nó mà những gì ráp ngược ra lại ráp ráp cho nó thành chiếc xe hoàn chỉnh đi nha thì người ta sẽ nói là thằng tèo nó ngồi bên chiếc xe chứ không có còn ai nói thằng tèo nó ngồi bên đóng phụ tùng hết là vì sao là vì chiếc xe nó được lắp ráp bởi cái đóng phụ tùng lắp ráp từ cái đống phụ tùng và cái đống phụ tùng nó là được tháo ra từ chiếc xe để cho nên rời nó ra thì cái cũ không còn nữa lúc bây giờ nó trở thành một cái mới nha nhớ cái đó nhớ cái đó, đó. cái đó là cái quan trọng phải nhớ rồi tiếp theo là kênh kênh ờ, kênh gì ta kênh 90 ờ, mấy ta 95 rồi đi qua tới kênh 96 ừ à, Đức Phật ngày dạy trên đời này có sáu cái sự kiện khó tìm chữ pa túc pha quá nghĩa là xuất hiện đó à, khó gọi là có sáu cái chuyện mà rất khó có khó xảy ra rất là khó xảy ra thứ nhất đó là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác tôi nói một tỷ lần tại sao cái sự ra đời của đức phật là hiếm là bởi vì bởi vì chính ngài chín ngàn cũng có dạy thế này ừ, trong một trong tăng chi á ngài dạy rằng trong tăng chi cái phần ba pháp ngài dạy rằng là trên đời này tìm được cái người mà có lòng tri ân nó khó lắm tri ân khó lắm tôi biết trong râm này nhiều người cứ tưởng mình là người có biết tri ân nhưng mà sai bé sai bé các vị năm các vị mang ơn ngay mang ơn ngay cái ơn nó bằng trời đi nữa nhưng mà các vị luôn luôn có tới một tỷ lý do để các vị phủi tay luôn luôn là như vậy bấm tôi nhớ tôi có nói cái ví dụ này tức là mỗi ngày tôi hầu hạ các vị như là mẹ ruột của tôi vậy đó, như là cha ruột của tôi vậy đó, nghe không? mỗi ngày tôi dúi vô tay các vị 10.000 đô la xài chơi đúng không còn rồi xong rồi tôi nấu cơm rồi tôi lấy nước nóng ngâm chân rồi tôi cắt móng tay rồi tôi so bóp tôi hầu hạ các vị như là mẹ ruột của tôi mà mỗi lần chất chiều trước khi chia tay đó là tôi cũng phải là dân màng móc mùng tùm lum hết nó quạt hầu hầu ấm lạnh xong xuôi không cũng giá vị 10.000 đô la mỗi ngày hầu hạ như vậy không ăn uống thì lựa cái món nào cái vị vừa lòng rồi lúc nào cũng ngồi chầu chật coi các vị vui làm sao cho các vị vui mà khi nào các vị buồn giận không có vui thì tôi tìm cách tôi chiều chuộng không an ủi so dịu hơn tôi hầu như vậy đó. mà suốt 10 năm trời 10 năm nha 10 năm liên tục không mất một ngày à đến năm thứ 11 cái tôi không còn lo nữa tôi chuyển qua người khác không tôi chuyển qua người khác thì các vị tưởng tượng đi các vị có chịu nổi không các vị có chịu nổi không cái ơn mà 10 năm qua mà tôi đối xử tốt với quý vị đó hả bây giờ các vị có còn nhớ hay không hay là các vị chỉ nghĩ đến một chuyện bây giờ nó qua nó lo theo người khác rồi nó thờ người khác rồi không đó, đêm đêm mình cũng khoảng tầm sáu bảy giờ là bắt đầu cái lòng căm hờn nó nổi dậy cái vị nhớ ngày xưa đó, 10 năm trước vào cái giờ này là ông bưng nguyên một cái cái cái, cái ấm nguyên một cái ờ, cái cái thao nước thao mà bằng đồng mạ vàng đựng nước sôi có đựng nước ấm có thuốc bắc ấm ông ngâm chân ông xoa bóp cho mình ngủ không rồi bây giờ ông đem toàn bộ những cái chăm sóc đó ông qua ông lo cho người kia chỉ nghĩ chừng đó thôi là 10 năm ân nghĩa coi như đổ với cống hứa đừng có nói dốc nha hứa luôn nha đó cho nên cái lòng tri ân nó rất là khó kiếm mà cái chuyện đầu tiên đó là cái lòng tri ân là mình có hay không thứ hai có được lòng tri ân rồi liệu mình có được cái thứ hai hay không đó là thứ nhất tri ân là là thương được cái người tốt với mình chứ gì nữa tri ân là mình thương quý người tốt với mình gọi là tri ân cái thứ hai nó khó hơn một chút đó là thương được cái người dân cái người mà không có ơn nghĩa không có ân oán gì với mình cái khó thứ ba là thương được bạn bè của kẻ thù và cái thứ tư là thương được cái kẻ thù tổng cộng là bốn bước cái vị nghe kịp không một là tri ân có nghĩa là cái lòng thương quý ừ, cái kẻ tốt với mình thứ hai thương được kẻ không ân oán với mình bước ba thương được kẻ thù, thương được bạn thân của kẻ thù kẻ thù mình đó. và cái thứ tư là thương được kẻ thù tất cả là bốn bước nha thì muốn trở thành một vị bồ tát là phải đi đủ bốn bước này bởi vì sao tại sao có bốn bước này bởi vì á, là không có khả năng thương được kẻ thù thì anh làm bồ tát kiểu gì anh làm bồ lúa chứ bồ tát cái gì nha anh làm bù lúa thì bồ tát gì nói bồ tát nha bồ tát là phải có khả năng thương được kẻ thù gớm như vậy nha trong kinh nói đó là phải thương có khả năng thương được kẻ thù rồi đến một ngày mà khi gần thành phật là ngài phải đạt đến một cái cảnh cái trình độ mà coi kẻ thù và người thân giống nhau phải giống nhau có nghĩa là nó nó như, như hai giọt nước nhìn nó như hai giọt nước vậy đó cái tâm đó, nó phải ngon lành nó phải hững hờ nó phải nó bình thản như vậy nhìn cái kẻ chí ái và cái kẻ gọi là đại thù giống như là cái đại thù là gì là nó mới vừa giết cha mình xong nó mới vừa giết mẹ mình xong nó mới vừa cào nhà nó mới vừa giật vợ mình xong đó gọi là thù à, nó mới rồi bây giờ nó đang lên kế hoạch nó giết nó lụi nó đâm nó chém nó bắn mình mình biết luôn biết nó lên kế hoạch nó giết mình nhưng mà bồ tát vẫn nhìn nó không? bằng cái ánh mắt y chang như nhìn người mẹ của mình vậy đó không có phân biệt thì tới cái mức này là mới là thành Phật được mà trong cái quá trình đó là cái gì biết phải tu bao nhiêu loại tăng kỳ gì biết không đây tôi mà nãy giờ tôi mới nói có một hạnh tu thôi thứ nhất là lòng tri ân thương được cái người tốt với mình thứ hai là thương được cái kẻ mắc mớ gì mình thứ ba là thương được bạn bè của kẻ thù mình thứ tư là thương được kẻ thù sau khi mà anh đã qua được năm cái ải này rồi đó thì anh mới nói chuyện mà anh là làm bồ tát bồ lúa nè chứ còn anh không có qua được năm cái bốn cái ải này thì giống như quan công mà chưa có quá ngũ quan mà trảm lục tướng thì chưa có về với là là là, à, là, là, là, là nước thục được vậy đó nhớ nha <clears throat> nhớ cái đó khó lắm mà trong khi cái hạng đầu cái bước đầu tiên là tri ơn đó là chính Phật đã dạy khó khăn lắm không phải dễ dàng tìm thấy ở đời mỗi người có cái lòng tri ân và biết báo ơn Phật đã nói cái điều đó rồi nha mà bây giờ là cái, cái cái step đầu tiên là tri ân là đã không có rồi tức là thương được quý được cái kẻ tốt với mình đó. khó lắm được. trong đó mình nhiều người lén lén nghĩ trời ơi người ta, người ta tốt với mình mình thương người ta chỉ nó bình thường sai trứng mắt thôi chứ chỉ cần cái người ờ, người ơn đó mà chỉ, chỉ cần họ có một cái động thái nhỏ nhỏ là mình xù đẹp nha nhớ đi đừng có hèn mà lắc đầu tôi ghét nhất cái đó có gì đâu mà, mà, mà, mà lắc đầu đó là sự thật mà hồi nãy tôi nói rồi tôi hầu các chuyện như bà cố nậu của tôi suốt 10 năm nha mà tới năm thứ 11 tôi chuyển qua đối tượng khác tôi không có đụng chạm tới quý vị tôi không có xúc phạm tôi không có mạo phạm gì tôi không có tấn công quý vị nha tôi chỉ dời cái đối tượng ra thế này ngày xưa bao nhiêu cái sự mà chăm sóc đó tôi dành cho quý vị bây giờ tôi đi dời cái sự chăm sóc đó qua đối tượng khác là quý vị đã thù tôi rồi nha cho nên cái bước một đó là thương quý được cái người tốt với mình tưởng dễ chứ rất là khó bởi vì đó là hạng người trí ơn mà bước hai là thương được cái kẻ không ân oán với mình bước ba là thương được bạn của kẻ thù mình thứ tư là thương được chính cái kẻ thù mình đấy thì như vậy tôi chỉ nói riêng có một tí tí đó vì đó là chỉ là một phần tỷ của một một cái vị bồ tát một phần tỷ thôi đó. thì hỏi chuyện cái đó đã khó đã hiếm thì thì có bị hiểu nhầm là một vị phật cũng hiếm cỡ nào một vị phật cũng hiếm cỡ nào một vị phật có thể vì cái chánh pháp vì để nghe một lời pháp mà dám chết tu hành trí tuệ để cầu cái trí tuệ cầu được nghe pháp mà vị bồ tát có thể dám chết chứ đừng có nói vào tài sản ngoại ngoại ngoại vật ngoại thân nha dám chết để mà nghe pháp vị bồ vị bồ tát dám vì trí tuệ dám vì trao dồi trí tuệ đó mà dám chết vị bồ tát dám vì cái lòng từ bi với chúng sanh mà chết dám vì cái hạnh bố thí mà chết dám vì cái hạnh nhẫn nhục mà chết dám vì cái hạnh tinh tấn hạnh xuất gia mà chết dám vì cái từ tâm dám vì cái hành xả mà chết dễ sợ như vậy nha còn mình thì sao mình là chỉ cần mất một mẻ một miếng tiền không? xích một miếng thịt là mình đã nổi dịch mình lên muốn đốt nhà mình cao cá họ người ta mình giết rồi nha trong khi ngày là ngày phải tới của mình độ vì các hạnh lành mà dám chết bạn thấy một kiếp nhiều kiếp như vậy vô số kiếp như vậy cuối cùng thành một vị phật cho nên cái sự ra đời của một đức phật cực kỳ là quý hiếm cực kỳ khó khó khăn nha cái thứ hai là cái sự xuất hiện của những người thuyết giảng chánh pháp đừng có tưởng là đem kinh điển ra giảng hào ào ào thì được kể trong đây nha cái người thuyết giảng chánh pháp phải là cái người mà coi như là thuyết đúng chứ còn thuyết ào ào chưa chắc là đúng thuyết hay thì là hay thuyết đến mức một con thằng lằn nó trên tường nó rớt cái bịch xuống chưa chưa chắc mà thuyết đúng chánh pháp này có nghĩa là không có thêm không bớt không có chỉnh sửa sai lệch cái tinh thần của Phật cái đó là cái khó nha cái đó là cái khó chứ đa phần chúng ta nhớ tới này có hai loại pháp sư một một cái hạng là nói đúng như là Phật pháp một cái loại là nói pháp như là mình muốn tức là mình thích mình nói cái điều đó là vì mình hiểu tới đó thôi gọi là vì mình muốn mình muốn nói cái chuyện đó mình muốn giải thích cái chuyện đó theo cái quan điểm tư kiến của mình nha cái hạn thứ hai cái hạn thứ nhất là giảng y như lời phật còn cái hạn thứ hai là giảng y như mình muốn y như mình nghĩ thì cái hạn mà giảng y như lời phật thì cái loại đó mới khó kiếm nha rồi cái thứ ba nữa đó là cái thứ nhất là rất khó mà chứng kiến được cái sự ra đời của phật thứ hai là rất khó mà gặp gỡ một cái người mà thuyết đúng chánh pháp cái thứ ba đó là rất khó trong đây để là sự tái sanh trong thánh xứ khó tìm ở đời cái này nó hơi tới nghĩa ở trong bản Bali để thế này thánh xứ đây là gì ta thánh xứ ở đây tiếng Bali gọi là Machima Desa có nghĩa là gì có nghĩa là trung thổ không phải là trung nguyên là Trung Quốc ba tạo đâu có phải mà Machima Desa có nghĩa là cái trung tâm văn minh à, sanh ra được cái xứ trung tâm văn minh mà thời Phật ra đời đó chúng ta văn minh là sao trong kinh ghi rõ là cái chỗ mà thế tôn và các thánh chúng có thể lui tới thường xuyên nha thế tôn thì nói chung là thế tôn ở đâu thì tới cũng được thôi nhưng mà cái chỗ nào mà ngày ngủ thường xuyên ngày cư ngủ thường xuyên ngày ngự ngày an ngự thường xuyên chỗ đó vẫn là tốt có một chỗ khác mặc dù ở đâu ngày đi tới cũng được đúng nhưng mà mình ở gần ngày nó vẫn tốt hơn đó mình phải đồng ý gì đó thôi rồi cái thánh xứ này là cái chỗ mà thế tôn và các thánh chúng đệ tử của ngài thường xuyên luôn tới à, lai tạng khứ hội nha thì cái sự có mặt ở cái chỗ như vậy không phải dễ đâu bởi vì các vị biết trái đất nó to đùng thế này mà mình lật bản đồ ra mình thấy bản trái đất nó to thế này rồi Ấn Độ nó là một cái mảnh nhỏ trên cái trái đất mà cái gọi là cái địa bàn hoàng pháp của Đức Phật và thánh chúng nó lại là một đốm nhỏ trong cái nhỏ ấy nha Ấn Độ chỉ là một miếng ở trên trái đất mà cái khu vực cái địa bàn của Phật Hoàng Pháp là chỉ là một miếng nhỏ trong cái Ấn Độ đó, đó. mình có mặt trong ngay cái thời điểm đó không phải dễ đâu quý vị nha chỉ còn không lúc đó xâm vô cái xứ mà xa xôi một là không có cơ hội để nghe biết gì về Phật thứ hai là ở những chỗ đó là mà chưa kịp nghe về Phật là mình đã phải tiếp thu ờ, đã phải gọi là sống trong và tiếp thu với những cái gọi là tà kiến dị thuyết tầm y tầm ba thờ ông thầy tám bà tư tùm lum nước lạnh nước sôi nha à, cho nên là có mặt ở trong một cái chỗ mà thánh nhân lai vãng đó là một chuyện rất khó thánh xứ là cái chỗ mà thánh nhân lai vãng nha rồi <clears throat> không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời nghĩa là sao các vị biết sanh ra đó mà nó toàn vẹn không phải dễ <clears throat> tôi có biết một cái cô ờ, dược sĩ này thông minh lắm bằng trời không? tướng đá nó cũng được không? bị trời hại điếc bị điếc ấy. cho nên là bà nói chuyện với bà thì bà có bà có bà bên nghe bên không mà nói chuyện bà bực lắm hãy nói mà tôi cũng quên cha đó là biết bên nào biết tôi quên rồi nhưng mà đại khái mình nói mình biết là thua đó là, là mình chửi cha cái nàng này không có hề nghe mà nói mà bên cái vía mình nàng nghe ok đó là mình thở là nàng đã nghe thở cách một cây số là nàng đã nghe rồi còn cái vía bên điếc là mình chữ ra là này cũng không có giận nữa nó khổ vậy là mai điếc một bên đó, nha cho nên cái bị tưởng tượng mai là điếc thôi còn cái thứ mà nó mù đó. rồi nó bị cục tay cục chân rồi nó câm nó nó ngọng rồi nó, nó phiền lắm nha cho nên sanh ra đời đó à, mà làm cái người có ngũ quan đầy đủ các căn không kiếm khuyết không phải dễ đâu quý vị tôi nhớ tôi kể và con nghe cái chuyện này mà chắc lớp này là lớp đơ cho nên tôi mới nhớ kỹ. gì một ngày kia trong công viên ấy, có cái ông cụ đang tập khí công một hai ba bốn người này đang vẫy tay vẫy tay đó không mừng vẫy tay đó thì uh, ông thấy một cái anh thanh niên tôi nói đẹp trai lộng lẫy luôn đang lén lén lúc lúc kiếm cái chỗ thảy cái cọng dây lên treo cổ thì ông ấy hết hồn mới mò tới thì ông ấy nói cậu muốn chết thì tôi can không có nổi đâu nhưng mà cậu cho tôi nói chuyện chút rồi cậu chết nha đúng là cậu muốn tự tử không anh anh cái tiếng máu nó đúng đúng ông hỏi lý do thì cũng nói là bây giờ cậu cháu không có tìm ra việc làm rồi người nhà thì phải coi cháu là gánh nặng rồi người yêu tôi nói lần lượt tụi nó ra đi hết bây giờ cháu không có thiết sống nữa thì ông giảm nói thế này cậu có biết là cậu là là, là giàu có lắm hay không cậu có biết rằng đó, trong đời của tôi đó, tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền từ hồi trẻ đó. hồi trẻ là tôi phải đi nhổ răng trám răng làm răng tùm lum rồi cuối đời này là tôi phải bỏ tiền tôi làm hai cái hàm răng giả biết bao nhiêu tiền biết bao nhiêu đau đớn biết bao nhiêu thời gian tiền bạc và đau đớn cuối cùng tôi phải xài răng giả còn cậu hai hàm răng của cậu nó đẹp quá đi chắc cậu chưa biết nha sĩ là sao đúng không rồi thứ hai cái tướng của cậu tôi nghĩ là chắc là không có huyết áp không có tiểu đường không có cholesterol là những cái tướng đã quá mà nha đó. rồi thêm cái nữa cậu biết không biết bao nhiêu tỷ phú trên đời này tôi họ sẵn sàng mất sạch tài sản để từ tuổi 80 quay lui về tuổi 20 như cậu cậu biết không mất sạch mấy chục tỷ đó để được quay về cái tuổi 20 như cậu cậu biết không nhưng mà cái chuyện đó không được cậu biết không có những tỷ phú hay động những tỷ phú tỷ phú 80 tuổi ông sẵn sàng mất sạch để mà quay về với tuổi 20 của cậu tay trắng này quay về mà tay trắng đó nha sẵn sàng đó trong khi cậu thì sao cậu có một cái sức phát điểm quá tuyệt vời một cái cơ thể phải nói là khỏe mạnh cường tráng đẹp trai tôi nói đẹp từ tóc cho tới trán rồi mũi môi răng má mông gì nhìn tôi nói đã đời địa mà coi như cậu coi thường nói rồi cậu nghĩ rằng cậu gọi là vì nghèo vì không có tiền mặt tiền cash rồi tiền tươi đó rồi cậu đi cũng chết cậu thì cũ cậu dở lắm mức này thì cậu, thì cái cậu thanh niên nó nghe như vậy mắt cậu sáng là nó nói trời cháu ngon lành như sao nó đúng ngon quá quá ngon bây giờ bao nhiêu thằng tỷ phú mà coi như nó 90 tuổi bây giờ nó chỉ như ông Warren Buffett của Mỹ bây giờ bây giờ kêu ông dục hết tài sản để quay là tuổi 20 mà cường tráng đẹp tay tay trắng mỗi ngày gọi là đi lái Uber taxi đó ông cũng chịu đó miễn là quay đó là cái thời 20 thôi nha mà đâu có được còn cậu quá đã nha quá xa đã luôn ừ thì ở đây cũng vậy các vị biết bây giờ các vị còn khỏe mạnh các vị coi thường các vị cứ lo tầm bậy tầm bạ chứ các vị nhớ có câu chuyện mà tôi đọc tôi nhớ hoài là có một cái cái cái cái cái, cái, cái cô bé nhà nghèo của thèm một đôi giày cổ thèm một đôi giày mà mua không nổi cổ cổ cổ buồn lắm nhưng mà trên đường từ trường về nhà này cổ cổ mới tình cờ cổ thấy một cái người ăn xin mà bị cục chân thì cổ mới nghĩ ra một chuyện không có tiền mua giày không đau bằng không có chỗ để mang giày nhớ cái đó nha trên trong rung mà sau khi nghe giảng cái này xong nó về nó gác cái chân lên trái suy nghĩ mỗi lần bị khổ cái nhớ câu đó không đọc như không đọc như không kinh vậy đó đọc như đọc kinh vậy đó không có tiền mua giày không cổ bằng không có còn không còn chỗ để mang giày này nhớ nha như vậy thì ta quá ngon lành các vị hiểu các vị ngon quá tôi không biết lung đung này để có bị già trẻ bé lớn đẹp xấu mập ốm trắng đen cao thấp ra sao tôi không biết tôi chỉ biết là có bị may mắn quá các vị còn có chỗ để mà mang kiến bởi vì thứ nó đuôi nó mang kiến là cái gì nha chỉ có mang kiến nào thôi chứ còn mang kiến cận là phải là cái đứa nó còn sáng nó mới mang chứ đúng không rồi các vị còn có chỗ mang giày còn có chỗ đeo găng tay phải không còn có cái này cái kia để mà chăm sóc đôi khi đó là cũng là cái phước đó quý vị à cho nên ở đây Đức Phật này dạy là sanh ra đời đó mà ngũ căn mà đầy đủ các chi mà không khuyến khuyết là phúc ba đời nha chỉ dòng cái thứ mà coi như mà gặp được Phật pháp mà coi như là tâm thần cũng chết quá gặp Phật pháp mà tứ chi bị khiếm khuyết cũng mặc dịch trong kinh cấm không có cho cái người vậy xuất gia cái biết không kỳ hình dị tướng đủ để làm cho người khác kinh sợ hoặc phát sanh dị cảm đúng không nghe kể không kỳ hình dị tướng mà đủ để cho người khác sợ hãi hoặc phát sinh dị cảm thì cũng không được xuất gia đắp y người mà đã không có đầy đủ à, các căn cũng không được xuất gia đắp y người mà khiếm khuyết tứ chi cũng không được xuất gia đắp y khổ như vậy đó quý vị nha cho nên à, cái chuyện mà coi như là các vị mà còn có chỗ để mang dạy là các vị đã phước ba đời rồi nha rồi tiếp theo nữa là không có si mê trong ngũ có tiểu đời có nghĩa là sinh ra đời mà cái này cái mình này, suy nghĩ được không đến nỗi mà mà u u cạc cạc không đến nỗi mà mà kiểu như chậm nhớ chậm hiểu là phút ba đời tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với một vài người mà trời ơi nó chậm mà tôi nói mình nổi điên luôn là từ cái chỗ chậm mà mình thương hại á mình ái ngại nó từ từ ngại chuyển qua ái ngại và cuối cùng không muốn gặp lại lỗi loại nó có cái loại đó nó chậm như vậy nó chậm lắm cho nên nói mình không hiểu giờ đây nè đây cái nam đang gánh một, một, một, một cái bà nội bên ờ, trong bên đức tới học mà trời ơi phải chậm mà tôi ghét luôn ờ, tôi ghét quá ghét rồi bây giờ lấy mình banh mắt banh lỗ tai mình đổ mực vô cho bà hiểu ví dụ như vậy nhưng mà bây giờ sao bây giờ nó chậm bẩm sinh nó chậm quá chậm này nói nó hồn nó hút mình chết cho nên nó là sao ta sanh ra đời mà ở được cái chỗ mà thánh nhân thường lai vãng đó là mình đã thấy là, là coi như là, là, là đại phúc mà sanh ra đời nó mà tứ chi đầy đủ các căn nó ngủ căn mà ngon lành đại phúc sanh ra đời mà đầu óc coi như nhanh lẹ bé nhạy là đại phúc rồi cái cuối cùng cái cuối cùng mới là chua chát này cái cuối cùng mới là cái chua chát Ai, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt quá. Các vị chờ cho một tí nha, một tí ti thôi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? nhiều khi có bắt các vị chờ các vị phải vui chờ là bởi vì ông đang kiếm kinh điển ông giảng cho mình nghe không còn cái kiểu mà mà, mà phan mình mát trời đất thì đáng chịu nghe ok ừ. Ừ. cái cái cái cái điều được gọi là cú sa lê thanh ni chanh đô đó chanh đô đó. có nghĩa là còn có cái lòng thiết tha à, trong cái thiện pháp nó khó lắm khó tìm lắm nha sando đây là thiết tha đó đây đây, đây ngày minh châu người dịch là gì ta người dịch là người dịch là ước muốn thiện pháp đó. nhưng mà ở đây là theo bản Bali thì mình có quyền dịch là cái lòng thiết tha ở trong cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái lẽ thiện trong cái điều lành ở đời khó lắm. Ừ. các vị đừng có nói với tôi các vị là con nhà gia giáo có giáo dục đời gia đình đạo đức ờ, các vị là người có học vị ờ, các vị là trí thức các vị là phật tử các vị biết giáo lý rồi các vị à, thiết tha trong chánh pháp dốc dốc đó, đó là dốc bởi vì cái chuyện mà gia đình gia giáo có giáo dục có học vị rồi có đi chùa có học giáo lý mình nói rằng đó là rồi trên chừng ấy cơ sở nền tảng là mình nói mình là người tha thiết về chánh pháp chưa chắc mà dốc là đa phật vì sao vì thử thời bây giờ tôi nói hoài thử thời bây giờ đó là các vị là ngủ đêm sáng ngày vậy nó trẻ lại 18 20 tuổi không nó đẹp lộng lẫy như tiên một tỷ đàn ông hoặc là một tỷ đàn bà nó quỳ dưới chân của mình hung cái gót của mình và mình có trong ngân hàng một cái tài khoản là năm bảy tỷ đô la là lúc đó mình mới nghĩ mình coi mình có nhu cầu mà trao dồi cái chánh pháp học hỏi giáo lý thiền định giữ giới hay không chúng ta mới hiểu này không ta alo có bị có hiểu không ừ đừng có nói dốc mà nói là ừ, tôi là phật tử rồi ờ, bà ngoại tôi mẹ tôi dạy tôi rồi sống đời với này ô tôi, tôi, tôi, tôi, đủ rồi năm nay em 50 tuổi em thuộc bài quá rồi đừng có mà dốc nha cái người mà gọi là cú sa lê tham mê chanh đô là gì như bồ tát vậy đó có nghĩa là sống trong cái khổ đó thì ngài cũng lấy cái khổ làm cái bệ phóng để mà hướng đến cái đời sống tâm linh mà khi sống trong nhung lụa vàng son thì ngài cũng lấy đó mà làm cái bệ phóng để mà tìm đến cái thế giới của tâm linh tinh thần đó bởi vì sao vì khổ tôi đã nói rồi khổ nó có ba một là khổ khổ có nghĩa là những gì mà mình thấy khó chịu thân tâm cái thứ hai là hoại khổ có nghĩa là một cái sự gọi là đổ nát hư hao của những gì hay ho tốt đẹp cái thứ ba là cái bản chất nhạt nhẽo vô vị vô nghĩa và lệ thuộc các điều kiện của đời sống đó là hành khổ thì cái người hạ căn trí kém thì họ phải bị một cú sốc rồi đó không có tu được họ mới hướng đến cái vấn đề mà chánh pháp tâm linh tinh thần cái hạng thứ hai là họ không có cần phải bị chảy máu mà họ chỉ cần thấy một cái hoa héo một ừ, dòng suối khô nhìn thấy một cái đám tang là họ đã muốn đi tu nhưng mà hạng thứ ba thì không cần đến hình ảnh u buồn đó mà chỉ cần mà họ nhìn cái lâu đài ý, mà mỗi ngày phải quét dọn rồi phải chăm sóc trẻ ăn người ở cư xử sao cho phải phép rồi nhìn thấy chiếc xe mỗi ngày thằng tài xế nó phải lao phải dọn rồi nó phải đi đổ xăng này thỉnh thoảng nó phải đi thun nắp check, check cấp tùm lâm rồi còn mình thì lâu lâu phải đi bác sĩ định kỳ mặc dù không có bị gì hết nhưng mà mình tự nhiên mình chán mà trời ơi mỗi ngày phải tắm hết trời tắm rồi còn là, ờ, là, là lấy chỉ nha nha khoa cà răng rồi phải xúc miệng rồi phải tắm rửa kỳ cọ phải thay áo quần rồi phải chải tóc ờ, rồi phải ờ, bôi dầu rồi phải thế này thế ngộ nghĩ cái đó hậu hoại đấy thì cái bậc thượng căn đó là họ chán đời ngay từ trong cái vàng son trói lọi ấy họ thấy ra cái sự lê thê nhạt nhẽo vô nghĩa và vô vị của nó nha cái đó, đó thì cái đó được gọi là cái người thiết tha với chánh tạo là vậy đó có là họ mau chóng có nghĩa là họ rất là mau chóng lìa bỏ cái thế giới tục sự và tục niệm đấy còn mình thì sao mình là nói vậy thôi chứ còn cái chánh pháp nó không phải là nhu cầu thương trực và rốt ráo máu xương cái hiểu không cái chánh pháp ấy cái đời sống tâm linh tinh thần nó không phải là cái nhu cầu thương trực rốt ráo máu xương phải là rốt ráo máu xương mới gọi là thiết tha đấy còn nó không phải là nhu cầu thường trực nó không phải là những cái nhu cầu rốt ráo máu xương thì chưa gọi là thiết tha nhớ nha nhớ cho nó cái đó quan trọng lắm rất là quan trọng mình bị lừa hoài mình nó mang tiếng con người thằng mình là con lừa lừa là sao mình thích lừa người khác mà mình cũng thường bị đứa khác nó lừa mình và cái đau nhất là mình tự lừa mình đi ghê một là mình thích lừa người ta hai là dễ bị người ta lừa và ba là mình tự lừa mình cho nên cái cái cái cái human humankind không nên dịch tình nhân loại mà nó thẳng là con lừa mình là con lừa nha tiếng việt nam nó có câu đố là thương nhau cởi áo cho nhau về nhà dối mẹ qua cầu gió bay là con gì là con lừa con lừa mẹ đó nha nhưng mà cái định nghĩa nó hơi hợt lắm phải định nghĩa như là tôi vừa nói nó đúng là con lừa tức là mình rất là thích lừa người khác và mình cũng rất dễ bị người khác lừa mình phát trên tất cả chúng ta thường tự lừa mình đấy mình là con lừa yeah, mình có con người vậy cho nên nó có một cái câu định nghĩa rất là hay mỗi người mỗi ngày mỗi người trong mỗi ngày nên tự xét coi mình có phải là con người hay không và trong cái gọi là con người ấy cái phần người và cái phần con phần nào nhiều hơn các bạn có hiểu không các vị có hiểu tôi nói cái gì không cái phần người và cái phần con là mình nói mình là con người đúng không thì phải tự dò lại coi cái phần người và cái phần con mình con người thì cái phần con cái phần người tách đâu nó ra thì phần con cái phần người thường là phần con nó lớn hơn của phần người cái phần người tức là cái phần thiện đó cái phần lành đó quý vị nha sống biết nghĩ đến người khác biết nghĩ đến lợi ích đời này đời sau bên cạnh vật chất còn biết nghĩ đến tâm linh tinh thần thì đó là yếu tố người đó còn yếu tố con là sao đói ăn khác uống nam nữ giao phối rồi khả năng phản vệ phản vệ là gì có nghĩa là đứa nào nó đụng tới thì mình phản ứng rồi tự vệ thôi đó gọi là khả năng phản vệ nha thì mấy cái chuyện mà đói ăn khác uống rồi nam nữ phản vệ bốn cái này là con thú cũng có nữa cho nên cái phần bốn cái khả năng này nó được xem là cái phần con yếu tố của con còn yếu tố của người là yếu tố về tinh thần về tâm linh ý này và khi nào mà chánh pháp lẽ thiện điều thiện mà nó là cái nhu cầu thiết thân thiết yếu nó là cái nhu cầu rốt ráo máu xương thì khi ấy mình mới được gọi là con người gọi là cú sa lê thậm nê thanh rồi có cái sự thiết tha còn mình chưa đạt tới cái mức đó đó nha chưa đạt tới mức đó, đó thì coi như là là là, là khoan khoan nói là mình có lòng thiết tha cho nên ở đây ngày dạy rằng cái sự ra đời của một đức phật quý hiếm đúng nhưng mà cái cái lòng thiết tha trong cái lẽ thiện cũng cực hiếm cực hiếm vô cùng hiếm Đấy, vô cùng hiếm là vì sao là vì nếu nó không hiếm thì tại sao Phật hiếm đây nó là nó rất là rất là logic chính vì cái số người mà thiết tha với điều thiện nó quá hiếm đi cho nên từ đó Phật cũng hiếm cái người thuyết giảng chánh pháp cũng hiếm đây nhớ chỗ đó và chính vì điều thiện hiếm quá trên cái kẻ đủ phước để sanh vào cái trú xứ mà thánh nhân thường lai vãng cũng hiếm đấy chính vì cái thiết tha điều thiện quá hiếm cho nên những cái điều hay cái đẹp trên đời này nó cũng hiếm theo các vị nghe kịp không đấy các vị phải nghe như vậy đó cho nên hôm nay chúng ta ngồi chúng ta dò lại coi dò lại coi mình có được bao nhiêu cái hiếm ở đây là phật là mình có gặp rồi nhưng mà thời này mình còn có cơ hội gặp được cái người thuyết giảng chánh pháp hay không cái này phải qua miếng điện thôi chỉ về miếng điện thôi Đấy. rồi cái tiếp theo đó là chính kinh 97 uhm, cái kinh 97 thì mới mệt nè cái kinh này đó mà coi như không có cái bản Pali là chỉ nó cắn lưỡi mà chết đó cái kênh 97 không có đọc bản Bali đó ha à, bản tiếng Phạn đó là chỉ có cắn lưỡi thôi ở đây khi mà chứng quả dự lưu thì cái vị bản thân vị dự lưu được sáu cái điều đặc biệt sau đây trong đây chỉ là sáu lợi ích nhưng mà đây là sáu cái đặc ơn hay là sáu cái quyền lợi sáu cái thành tựu của một cái người chứng quả dự lưu thứ nhất là gì đó là sự quyết định đối với diệu pháp không có thối đọa có nghĩa là sao có nghĩa là vị này dứt khoát chỉ có thể tiến lên trong đường đạo không thể quay lùi những thành tựu nào của vị này về giới về định về tuệ về giải thoát về giải thoát tri kiến chỉ có thêm chỉ có đi lên chỉ có đi xa hơn nữa chứ không có đi xuống không có tụt lùi không có quay lui nha còn mình đi sao mình là mình có đắc thiền có thần thông thuộc lòng tâm tạng mình trí thức mình đẹp mình giàu mình ngon lành mình bánh bao tất cả những cái đó chỉ cần tắt thở một cái chưa biết cái nào còn cái nào mất dòng luân hồi là đầy dẫy bất trắc đấy trong khi đó vị tu đầu quần những thành tựu về tâm linh của vị tu đầu quần không thể nào mất được nha những tôi nhắc lại những thành tựu về giới định giải thoát và giải thoát tri kiến không mất những thành tựu về các hành lành không mất vị này chỉ có thể đi xa hơn đi cao hơn chứ không thể tụt lùi đấy cho nên nó gọi là những quyết định đối với diệu pháp không bị thối đọa ở chỗ đó thứ hai cái chỗ này là phải đọc bản Bali chứ còn mà đọc cái bản này là trời hiểu luôn nha Chá di mê với các bè đi sang sang số các bạn tới bao la sát chiếc dạ, này các tỳ kheo đây là sáu cái a nó sang xa ừ, sáu cái gọi là là là là, là cái cái cái thành tựu sáu cái quả sáu lễ lợi sáu cái đặc ân mà vị tôi vị vị sơ quả tôi được vừa có được một là gì ta sạch thấm nó đi mà tô hồ tí sạch thấm nó đi tô hồ tí có nghĩa là cái cái lý do tô đây có nghĩa là cái sự khẳng định khẳng quyết ừ. sạch thấm nó đi tô có nghĩa là phàm phu không có được cái này phạm phu không có cái này gọi là lý gia tô trong chánh pháp thì phạm phu không có lý gia tô là cái gì đó mà nó là cái sự khẳng quyết khẳng định sự dứt khoát sự cố định đó phạm phu không có phạm ờ, phu bữa nay thấy như vậy nhưng mà ngày mai khác đi nói gì là đời sao kịp khác Đấy, cái thứ nhất cái thứ hai là apriha nó thầm mồ apriha nó thầm mồ đây có nghĩa là vị phạm phu vì cái vị ờ, vị vị gì ta cái vị uh, uh, sơ quả đó là không bị mất mát không có bị mất mát những cái điều tốt đẹp đã có Parijan Vakatas thích lúc cần một tí vị đã đang trên con đường đi đến cái sự đoạn tận đau khổ ta dành ta có nghĩa là biên giới Parijan dạ, Vakatas lúc cần một tí có nghĩa là trong đời sống của vị đó từng phút trôi qua tôi nói trọng lại từng phút trôi qua trong cuộc đời của vị tu đầu quần từng phút trôi qua trong cuộc đời vị tư vấn đều là những công phu đều là những bước đi hướng về niết bàn tôi biết tôi nói cái này trong trong cái người có người nghĩ rằng tôi đang đang đang cường điệu đang khuếch đại vấn đề đúng là như vậy đó sự thật như vậy chứ không phải là cường điệu tôi nhắc lại từng phút trôi qua trong đời của vị tu đầu quần đều là từng bước đi về cứu cánh thoát khổ là vì sao vì mấy vị này luôn sống trong thiện pháp mặc dù có phiền não xen kẽ có đúng thì não còn đúng nhưng mà các vị này thường được sống trong niệm và tuệ niệm và tuệ niệm và tuệ điều đó có nghĩa rằng nếu chúng ta là phàm phu mà trong từng phút chúng ta cũng sống với niệm và tuệ đó hả? thì sao ta có nghĩa là chúng ta cũng từng bước đi về cái cái cái, cung cảnh thoát khổ có một điều là chúng ta có được thường trực có được liên tục như vậy hay không có ba hạng hành giả cái hạng thứ nhất là thánh giả bất hạ hành thiền hành thiền tọa có giờ thiền hành thiền tọa có giờ sau cái giờ đó bung ra là coi như là quậy tới nóc luôn à, nghĩa là muốn đi đâu muốn làm gì muốn gặp ai không thì vấn đề đó là bậc hạ có nghĩa là thiền hành thiền tọa đúng giờ cái hành ngồi thiền thiền hành đó là đi phải không thiền hành là đi hai tiếng là thiền tọa là hai tiếng là xong gọi là ngồi ba đi ba là hết cái cái sáu tiếng là làm muốn làm thì làm như buổi sáng mình mình ờ, mình cứ đi tiếng ngồi tiếng đi tiếng ngồi tiếng rồi cứ hết cái buổi sáng đó là nó mới cái 9 giờ hoặc là 10 giờ là mình bung mình đi phố tưng bừng tèm thoải mái nha rồi chiều mình cũng quất cái đi tiếng ngồi tiếng đi tiếng ngồi tiếng hết đó ra là mình bung thoải mái đó là bậc hạ bậc trung là ngoài cái giờ đã định trong thời khóa thì vị ấy chỉ làm toàn là việc lành thôi uh, quét chùa quét tháp lau dọn nhà bếp nhà cầu rồi nghe giảng kinh đi tụng kinh đi nghe pháp nhưng mà trong thời gian đó là cái khả năng mà thất niệm mà phóng vật tự nhiên là đương nhiên nè nha nhưng mà công một điều không có đi không có bung ra như hết mình như cái loại là như cái hạng một làm toàn việc lành nhưng mà có một điều là cái khả năng mà thất niệm mà phóng vật là rất lớn chỉ có cái hạng thứ ba là hành giả không có xài đồng hồ hạn là để tới ba giờ đồng hồ mà buổi sáng là vừa banh con mắt ra đó là vì nó phải chánh niệm liên tục liên tục liên tục làm cái gì biết rõ làm gì biết rõ mà suốt ngày như vậy cho đến bao giờ leo lên giường cũ mà trước cái lúc mà chìm vào giấc ngủ vị ấy vẫn tiếp tục chánh niệm không? vì đó không bị lệ thuộc vào đồng hồ ngồi được tới đâu thì ngồi bung ra là đi đi được bao nhiêu thì đi thì nằm mà trong tất cả bốn tư thế đi đứng nằm ngồi đều luôn luôn diễn ra trong chánh niệm Này cái hạng này là bậc thượng thì chỉ có cái hạng bậc thượng thì phải nói là mới đủ cái tư cách để gọi là từng phút trôi qua là mỗi bước chân đi về bờ giải thoát còn không nó ngoài cái bậc thượng ra thì bậc trung bậc hạ không có được như vậy nha họ không phải từng phút mà họ phải là từng giờ từng giờ qua từng buổi nha còn riêng việc tu đầu quờ cũng gọi là cái gì pariyan takasa khăn rồ trí cái vị đó đời sống vị đó là một cái chuỗi ngày à, là gồm những bước chân đi về cái bến bờ thoát khổ Đấy. rồi tiếp theo đó là cái gì asatharani nó nhà đi nó samanagato hồ tí cái này bản dịch tiếng việt cái bản dịch tiếng việt chỉ là sao ta bản dịch tiếng việt dịch sao bản dịch tiếng việt dịch là không cùng chia sẻ các vị sanh các vị nghe kịp không không cùng chia sẻ các vị sanh là sao ở đây room này có ai mà mà đang mở bản tiếng việt không ta á alo ở đây có ai mở bản tiếng việt không trong dạ bản tiếng tiếng việt để vậy đó không cùng chia sẻ với các vị sanh đấy mai mốt làm ơn đó nghe mà để để ngủ á nghe để giải trí thì thôi tôi không có nói nhưng mà nếu nghe mà để học có làm ơn mở cái cái cái cái cái cái, cái, cái bản tiếng việt ra dùm nha ừ, mở bản tiếng việt ra dần đặng mình mới mới làm cái đối chiếu được ở đây có cái kẻ không làm cái chuyện đó không chịu mở bản điện thì việt ra mà cứ ngồi nghe tôi tôi tôi tôi tôi, tôi ờ, góp ý mấy cái câu dịch đó rồi nói rằng tôi xúc phạm tôn túc xúc phạm tiền bối mạo phạm uh, tiền nhân rồi bây giờ họ nói rằng họ sẽ in cái nó ra thành một cuốn để mà họ gọi là, gọi là triệu tập quần hùng gọi như là banh da xẻ thịt gọi là bầm là đâm dầm tôi ra thành muôn mảnh để đền tội muôn một với là tiền nhân này là như vậy Tận ừ. thật ra các vị có giỏi bắn việc các vị mới thấy nha không cùng chia sẻ à, với các vị sanh có nghĩa là sao trong bản Bali tôi ghi rõ thế này nè Asatharena thì cũng thuyết trên đấy Asatharani đó có nghĩa là cái thành tựu được cái gọi là thánh nhân biệt trí Asatharani đó đây là thánh nhân biệt trí có nghĩa là cái trí này không có ở phạm phu nha Asatharani na tôi có chani Asatharani đó có nghĩa là cái trí này này gọi là thánh nhân biệt trí nghĩa là trí này chỉ có ở thánh nhân mà không có ở phạm phu cái này quan trọng lắm quý vị cái vị tu đầu quần cái trí này cái điều này cái chi tiết này rất là quan trọng khi chứng tu đầu quần rồi là cái nhận thức của các vị đó vượt ngoài cái tầm nhận thức cái tầm gọi là tư nghì nghĩ bàn của phàm phu này, phàm phu mà nếu mình thờ phật vậy chứ mình có dám sẵn sàng chết gì và cây không có thể có nhưng mà một lần thôi chứ còn cho mình mình cái cơ hội để đổi ý là mình đổi liền nè à, nha còn biết tôi đồ hoàng không vị tu đồ hoàng dầu trời có sập xuống thì cái nhận thức của vị tu đồ hoàng về là tam tướng vẫn như cũ đang ngồi ở máy bay mà máy bay bằng phi công báo là bây giờ chúng ta đang chuẩn bị về với Chúa thì Biểu Tư Đường Quần vẫn tâm đại hiểu rằng thân tâm này là một nắm cát và nó đang chờ được tung ra trước gió vì đã hiểu ngay như vậy hiểu rằng thân tâm này là một nắm cát không và nó đang chờ được bung ra khi mà phi công báo rằng chúng ta đã mất liên lạc ở dưới cái đạm điều hành không lưu với mặt đất chúng ta đã hết xăng chúng ta đã bị hỏng cùng lúc bốn động cơ rồi chúng ta đang là, trên đường về với Chúa tất cả hãy nghiêm chỉnh ngồi thẳng lên làm dấu thánh hoặc là ngay cái đó mình nghe nó hét lên là Allah Akbar tức là Allah trên hết à, you must die tụi bay chết hết đi thì mình nghe như vậy mình vẫn thanh thản bởi vì lúc đó vị tu đồ quần là nghĩ rằng mình chỉ là một nắm cát nắm cát đang chờ được bung ra trước gió khiếp như vậy còn tu đồ quần còn người phạm thì sao khi mà nghe nó hét lên như vậy là bắt đầu nó vãi ra nó vãi ra cả mình nha nó vãi ra chết điên có người là chưa kịp chết gì máy bay là nó bị lên là nó trụy tim nó, là, nó đứt gần máu nó chết tà đó rồi nha okay. thì lúc đó mình mới thấy tu đồ quần khủng khiếp như vậy đó bởi vì sao bởi vì lúc đó họ sống bằng cái là thánh nhân biệt trí cái nhận thức của họ về đời sống hoàn toàn nằm ngoài cái vòng nghĩ bàn cái vòng tư nghì của vòng họ đạt đến cảnh giới bất khả tư nghị của bao phủ nha cho nên họ cái đó là cái đó trong đây gọi là không chia sẻ với các vị sanh thì cái bản dịch này hay chua thì cái này đúng là chua thì nha nhưng mà bên bản là Bali nó sáng trưng rồi cho nên tôi thiết tha thành khẩn đề nghị bà con tuổi nào cấp biết ờ, chỉ cần có cái tâm thiết tha với chánh pháp có lẽ quý vị nên lặng lưng một ngoài người và các vị sẽ hỏi tôi là ngoại ngữ nào thì tôi nói thẳng luôn đó là ngoại ngữ nào mà có được cái bản dịch tâm tạng ví dụ như tiếng anh tiếng đức à, tiếng hán tiếng hán có bộ nam truyền tiếng thái tiếng miến điện tiếng thái lan tiếng miên đó thì đó là những cái ngôn ngữ mà các vị có thể học để mà dò ờ, trong tất nhiên nói nói chuyện tốt nhất có lẽ là học tiếng Bali vậy à còn không nó thì bên thái qua học cho nó gần còn không học tiếng anh đi tiếng đức à, là các vị mới dò được chứ còn nếu mà cả đời mình cứ ôm cái bản tiếng việt này nó, cũng dễ đuối lắm nha nó đuối lắm ừ. Đấy, cho nên là ở đây đó là, là, là không cùng chia sẻ sinh đây có nghĩa là khi mà đắc tu đầu quần rồi được vị đó thành tựu cái gọi là thánh nhân biệt trí trí riêng của thánh nhân cái nhận thức của các vị đó khi nghe pháp khi hành trì khi đối diện với cuộc đời rồi các vị có một nhận thức rất là độc đáo rất là đặc biệt đấy đó gọi là thánh nhân biệt trí đấy. rồi cuối cùng là gì ta nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được khéo thấy đấy cái đó là bên tiếng việt đó mà trong bản Bali là sao và bản Bali là sao bên bản Bali là thế này he tu cha san sudato he tu samapanna cha tham mà he tu ở đây là nhân mà he tú samapanna là quả làm ơn nhớ dùm he tú là nhân he tú xá mấp panna là là quả là sao he tú là nhân mà samapana là được sanh được sanh ra từ nhân chính là quả nha thì vị tu đồ quần hiểu rõ cái gì là nhân cái gì là quả nhìn nhân mà biết cái quả nó sẽ là gì nhìn quả là nó biết biết nó đến từ cái nhân nào Vì ấy biết rõ pha mọi sự ở đời đều do các nhân các duyên mà có rồi cũng do các nhân các duyên mà diệt đi à, vị ấy biết rõ nhân thiện cho quả hỷ lạc nhân ác cho quả khổ ưu vì ấy biết rõ bát chánh đạo là con đường dẫn đến cứu cánh giải thoát vì ấy biết rõ ba ái là cái con đường tạo ra các khổ đó vì ấy biết rõ vì ấy biết rõ hành trì bốn niệm xứ chính là hành trì bát chánh đạo chính là con đường giải thoát vì ấy biết rõ sống ngược lại tứ niệm xứ chính là sống ngược lại bất chánh đạo chính là đang quay lui với con đường khổ hải trầm luân trong ba cõi sáu đường cũng xuống đạo khác thì cái hiểu biết đó được gọi là biết rõ nhân và quả các vị nghe kịp không ừ, phải biết rõ cái đó thì cái này đó các vị trong trong có người cũng lén lén nghĩ tôi biết mà tôi biết xin lỗi các vị nha các vị chỉ là con két chùa thôi chứ còn mà thứ nhất cái cơ hội có bị bỏ đạo rất dễ thứ hai nữa nếu mà người ta truy ra một lát cái vị thế đằng bí à. cái chuyện nhân cái chữ quả ở đây chỉ nhân quả này nó rộng vô biên đi cái nhân quả trong cái điều trong cái chung chung thì được cái gì nói là làm ác thì được bị bị khổ làm chuyện được vui được nhưng mà cái nhân quả nghĩa rộng hơn thì nó đuối à. ví dụ như làm sao mà để đắc sơ thiền đó là nhân à, mà cái sơ thiền nó là quả rồi cái sơ thiền nó là nhân à, rồi để mình đắc được nhị thiền cái nhị thiền nó là quả thí dụ như vậy tức là cái điều kiện để có cái gì đó là nhân điều kiện để hỗ trợ cái gì đó là nhân còn cái mà thành quả thành phẩm có được từ cái điều kiện ấy nó là quả như vậy thì cái nhân quả đây nó không chỉ trong vấn đề thiện trong vấn đề ác mà là trong cả hai biết trong rung có hiểu này không ta trong rung có hiểu không thí dụ như bây giờ mình nói là mình muốn là một hành giả thì mình phải gieo cái nhân tốt đó là phải có học giáo lý phải có trú xứ thích hợp phải có thầy bạn ngon lành đó là nhân nhưng mà tới lúc mình vô trong cái thiền viện rồi đó thì mình phải biết rằng thầy mình trong đó có thầy ngon là như thầy đó nhưng mà thầy là thầy như thế nào bạn trong đó là bạn như thế nào thầy đó ngon rồi đó nhưng mà mình cách mà mình tiếp cận với thầy đó tiếp cận như thế nào mới được nhiều lợi ích bạn đó là bạn lành đó thấy người bạn này là tốt à họ hỗ trợ mình mạnh lắm à nhưng mà mình cần mình tiếp cận mình làm việc với họ mình giao lưu với họ kiểu nào để họ có thể là nhân tốt nhân cực tốt thay vì chỉ là tốt tôi dung có hiểu này không ta cái sâu lắm mà cái trí này sâu lắm mà cái trí nhân quả này rất là sâu nha nhân quả là biết rõ cái gì là duyên trợ sinh cái gì là duyên trợ lực trợ sinh tức là cái điều kiện giúp cho cái chưa có được có à, còn cái trợ lực là giúp cho những cái đã có được thêm sức được thêm phần lớn mạnh đó. thì nhìn bất cứ cái gì chúng ta cũng thể thấy được à, thế nào là điều kiện trợ sinh và thế nào là điều kiện trợ lực Đấy. và cái cái biết này càng rộng chừng nào thì mình đời sống nó càng thoải mái và cái cuộc tu của mình nó càng thẳng tiến tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc Đấy. còn không nó là thua nha yeah và mấy cái điều này thì viễn tu đầu quần gọi là cực kỳ ngon lành à, đây là sáu cái gọi là đặc ân đặc quyền đặc lợi của một cái người thành tựu cái quả chứng tu đầu quần ừ, nhớ cái đó mà đừng có nghe như vậy rồi nghĩ ô cái này là chuyện của ông thắc mắc nói thì tôi sai sai đét ví dụ như mình nói ô cái chuyện của tôi đầu quần đâu có các vị đọc kỹ lại coi cái thứ nhất á, gọi là cái quyết định tánh ở trong chánh pháp không có bị thối lui là sao ta bậc tu đầu quần không bị thối lui còn mình mình có bị thôi cần có thể bị thối lui nhưng mà có thể thối lui, lui chứ không phải là bắt buộc phải thối lui trong râm này có hiểu được hai cái này không ta bắt buộc với cái với cái có thể có thể phân biệt hai chữ này không mình đừng có nghĩ là phạm phu là bắt buộc phải thay đổi mà mình phải hiểu là phạm phu có thể thay đổi chứ chưa hẳn là bắt buộc phải thay đổi nha nhớ cái này hai cái này quan trọng lắm như bồ tát là ngài là người gọi là có thể thụt lùi chứ không phải là bắt buộc phải thụt lùi bởi chính vì bồ tát có thể thụt lùi cho nên ngài cũng có thể tiến bộ à, cho nên khi nào mình nghĩ ô phàm phu là bắt buộc phải như vậy là không được mình mình phải nghĩ khác phàm phu là có thể thụt lùi có thể buông tay có thể bỏ cuộc đúng nhưng mà mình phải tu bằng cái tinh thần có thể để mình còn mới còn, còn hy vọng mình đi nữa chứ còn chưa gì hết mà mình phán mình mình chùm lên đầu mình cái nón bắt buộc là coi như là, là đó đúng là cái tinh thần tiểu thừa đó chưa gì hết là đã là tiêu nha bại chủng là mạ khô giống túi chưa gì hết là đã buông tay bỏ cuộc các bạn hiểu chưa ừ, cái đó mới là tiểu thừa đó người ta nói đúng là tiểu thừa đó ừ. còn mình phải là tinh thần thượng thừa tối thượng thừa ừ, có nghĩa là luôn luôn là thẳng tiến đi về phía trước người ta làm được tại sao mình làm không được đã là, là nam nhân đại trưởng quân nam tử hán đại trưởng quân thì phải giống như bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ đã là trưởng tử đã là con của như lai đã ở nhà như lai đã đắp áo như lai thì tại vì sao bao nhiêu huynh trưởng của mình làm được mình không được tại sao bao nhiêu đồng tu tín hữu của mình cư sĩ tóc tai đầy đủ họ làm được mà mình đầu chọc lóc mình làm được ví dụ như vậy mình phải có niềm tin chứ nha yeah, mình phải có niềm tin rồi bây giờ nó mấy giờ rồi em biết chứ giờ còn giảng đường kinh nữa thôi giảng đường kinh nữa bởi ngày qua tôi tiếc cười lắm nó nói trời ơi cái bài kinh này nó quan trọng mình nó điện cái ờ, internet nó chập chờn chập chờn nó giống như quý vị ừ, lẹ mà nó, nó, nó trục trặc một phía là nó mở rồi trục trặc luôn cả cái kỹ thuật nữa ừ. kinh ờ, chín mười, mười, mấy ta đó kinh chín mười tám nè kinh chín mười tám ừ, kinh chín mười tám cái kênh 918 này nó nội dung xuất sắc lắm mà nếu mà con đọc mà mà không quen một là không quen đọc kinh tạng hai nữa là mà không được nghe giải thích thì cũng biết con rái mặc dù cái đường nó hay nó hay kinh dị đó nó hay lắm này này các tỳ kheo vị tỷ kheo nào thấy bất cứ hành nào là thường còn sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy tự sự kiện này không thể xảy ra đó là cái cách cái cái, cái đây là cái style cái văn phong của người xưa như vậy và ngài Minh Châu về điểm này ngài rất là xuất sắc ngài dịch ngài giữ nguyên cái giọng ừ, cái văn phong cái ngữ khí của đời xưa này nói vậy đó này các tỳ kheo thật vậy vị tỳ kheo nào thấy được các hành nào là thường còn sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận sự kiện hưởng là sao là sao cái câu này phải lật ngược lại thế này này các tỳ kheo không thể nào có chuyện này xảy ra à, phải lật ngược là cho nó dễ hiểu thì này các tỳ kheo không cái chuyện như sao không thể nào có thể xảy ra Quả là này các tỳ chuyện như thế này không thể nào xảy ra là à, một vị tỳ kheo còn thấy ừ, còn nắm níu còn tin cậy vào cái sự vĩnh cửu trường tồn của các pháp hữu vi mà lại có thể chứng đắc thánh quả thì chuyện đó không thể có được không không bao giờ có cái chuyện một người mà còn có cái lòng trông đợi còn có cái lòng ngộ nhận về một cái sự vĩnh hằng trường cửu nào đó mà người đó lại có thể chiến thắng có nghĩa là sao có nghĩa là mình lấy bài kinh khác bài kinh trước mà hiểu kinh này không bao giờ có cái chuyện đó một người đã chiến thắng thì hơn ai hết người này phải ý thức một cách rõ ràng sâu sắc không? về cái gọi là nỗi đời hư ảo về cái bản chất gọi là phù phù du mong manh xương à, khói của vạn hữu trên đời bậc chính là bậc thánh hơn ngày hết hơn ngày hết bậc thánh phải là người như vậy phải luôn luôn thấu triệt à, quán triệt à, nhận thức rõ ràng rằng cái gì ở đời này phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cái gì ở đời này hễ nó có mặt có hiện hữu thì nó đều là khối xương phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nha yeah thì là cái chuyện thứ nhất là đề cập thì theo cái chuyện đầu tiên chuyện không thể là là là là, là xảy ra đó là một cái người mà còn trông đợi vào cái sự vĩnh hằng trường cũ mà cái người đó có thể đắc thanh được là chuyện không có đấy thứ hai dạ, không có chưa có đắc thánh mà lại có thể là trở thành cái bậc bất thối đó thì chuyện này cũng không thể xảy ra là sao ta chỉ có thánh nhân mới được gọi là bất thối chỉ có thánh nhân mà được bất bất thối nghĩa là không có thuộc lùi á không còn cái mà mà phàm phu đó là cái khả năng thuộc lùi cực lớn nha cho nên ở đây nguyên văn là không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận hôm qua tôi nói cái những nhẫn nhục tùy thuận là sao cái này hôm qua tôi nhớ tôi cái giải thích anulomicakandia à. có nghĩa là sa ta có nghĩa là Phật dạy cái gì mình đủ cái sức mình nghe mình hiểu và mình hành trì như vậy cái đó gọi là khanh ti khó lắm phải vậy à, ờ, bởi vì có những cái điều mà vẫn dạy cho mình y chang như lời nhắc nhở của thầy thuốc vậy đó thầy thuốc kêu nhiều cái mà nó nó quải lắm nha quải lắm nhưng mà nếu mà mình là một bệnh nhân đầy đủ ý thức không đầy đủ trí khôn đầy đủ về sự tỉnh táo thì mình phải nghe lời thầy thuốc thôi còn thứ mình là con nít mình là người lú lẳng mình là người tâm thần thì thôi là khỏi nói rồi đâu con nít lú lẳng tâm thần ba hạng này mình coi như là nó thuộc về ngoài dòng là pháp luật mình đừng có đụng tới họ nha chứ còn một cái người bình thường nó thì phải nói là phải cắn răng gạt lệ mà tuân theo cái hướng dẫn là thậm chí là răng đe của y bác sĩ cấm đủ thứ chân cấm không có cái này không có cái kia phải thế này phải thế nọ à, thì cái gọi là lô với các anulo mikakhandia có nghĩa là vậy đó có nghĩa là mình phải có đủ cái trí huệ và có đủ cái kiên tâm hùng tâm tráng trí nghị lực để mà có thể cung đón chấp nhận cái lời dạy của Phật kể cả những cái mà nó chổi lời cái nhận thức trời ơi của mình này nhớ cái đó, nhớ cái đó. bởi vì tại sao có chữ chổi là bởi vì tôi nói hoài tôi nói có hai cái thái độ nhận thức chân lý một là hiểu nó như là nó là cái thứ hai là hiểu nó như mình thích đấy mà đa phần toàn phu là lọt vô cái lỗi thứ hai là khoái hiểu vấn đề theo cái kiểu mình thích đó. mà trong khi đó anh muốn tiến bộ trong cái đường đạo là anh phải dẹp cái cách hiểu ngu xuẩn này cái cách hiểu mà hiểu như ý mình thích đó là chết cha rồi nha mà anh phải hiểu đúng như là sự thật cái có những cái mà phần dạy cái đó là mình phải cắn răng mình nghe thôi chứ mình không có ví dụ mình thích thì không thích ở đây nha miễn là nó hợp lý miễn là hợp lý là mình phải chịu thì cái cái đó cái cái, cái khả năng đó được gọi là nó luôn cái đi à thì cái khả năng đó là chỉ có tu đầu vợn nó làm nổi thôi còn mình có thể làm được hai chục mười lăm phần trăm nhưng mà làm được trăm phần trăm là chỉ có tu đầu vợn thôi bởi vậy cho nên trong kinh Phật Đa Ly đấy tu bộ qua tôi nói đó đức phật ngài xác định lần này cách thì kêu một cái vị tu đầu quờ thôi mới có tu đầu quờ thôi à, mà như lai kêu họ nằm xuống để như lai dẫm lên họ cực kỳ quan nghĩ sẵn lòng tự nguyện tình nguyện nằm xuống để như lai dẫm họ có thể chết vì như lai tại chỗ đó phải đến cái cảnh giới như vậy đấy chứ còn mình thì nói tùm lum tôi nói thiệt với tùm lum này, này. tùm lum mình này mình nói mình tin phật chứ thiệt bây giờ mà có thằng cha nào mà có thằng thông mà, mà phi nhơn cái giả so atula gì đó mà hiện ra mà cũng y áo trang nghiêm mặt mũi sáng rực không ờ, hào quang rồi sẹt sẹt như hàng gió đá vậy đó là quý vị đi theo liền đó tin phật đó tinh đi đó. tam tạng đó còn đó. chư tăng hành giả thiền sư còn đầy ấp như quân nguyên mà thử giờ có cái ông nào ông dùng thần thông hiện ra mà hào quang sẹt sẹt sẹt sẹt đó là bà con theo tôi nói đông như kiến cỏ nha yeah không có dễ đâu đừng có ngồi nói mà tôi là tin phật tôi cũng dám dám hứa em không dám tin nha ừ. dám tin cái niềm tin của mình nó, nó kỳ lắm kỳ lắm Đây, cho nên cái người mà chưa có cái khả năng mà là đón nhận chánh pháp một cách đúng mức thì người đó không thể nào bước vào cái, cái cảnh giới bất thối được bất thối cái là không thể quay lui nha ờ, Mình cho nên cái chuyện mà chưa chắc thánh mà lại được kể vào cái hàng bất thối chuyện ấy không thể xảy ra rồi tiếp theo nữa sao ta chưa đạt được cảnh giới đó mà có thể được gọi là sơ nhị tam tứ quả chuyện ấy cũng không thể xảy ra bởi vì sao vì mấy cái này nó là một chùm nha nó là một chùm nó một chùm nó dính liền nhau thứ nhất là có đem ra bắn 18 lần <coughs> có đem nhúng vô chảo dầu 18 lần lấy ra thì vẫn giữ một lần sắc son kiên định đem bắn 18 lần nhúng chảo dầu 18 lần đem ra vẫn một lòng sắc son kiên định trong cái quan điểm trong cái nhận thức là vạn hữu vô thường này chỉ có tu đồ quần thôi chỉ có tu đồ quần thôi. còn phàm phu mình á tắt thở một cái mà chuyển kiếp một phát nó thành con này con kia là trời cúng nó thành nó bao nhiêu cái nhận thức cái, cái gì hồi xưa đó là coi như là gỡ theo dòng nước hết nhớ nha mà tu đồ quần thì không Đấy thì cái muốn thành tựu được nguyên một loạt năm cái trên chỉ có năm cái trên thì nó mới dẫn đến cái thứ sao đó là chỉ cái người mà thành tựu được những cái điều đó, đó thì mới có thể được gọi là sơ nhị tam tứ quả đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn có nghĩa là sơ quả nhị quả tam quả và la hán quả nha ừ. đừng có nghĩ rằng bài kinh này nói cho thánh nhân của nó lại lần nữa mà đây là những cái bài học để mình nhìn lên bởi vì theo cái tinh thần của Phật pháp chúng ta có nhiều cách học lắm quý vị học bằng cách là nhìn lên học bằng cách là nhìn xuống học bằng cách là ở trong nhìn ra và học bằng cách là ở ngoài nhìn vào nha yeah, nhớ nha học đạo học như vậy đó thì cái lọt kinh này là cái lọt kinh mà có nội dung buộc ta phải nhìn lên để mà học mà đời sống thực tế ngoài cũng vậy quý vị nha ở ngoài đời nó có những cái tấm gương nó có những cái chuyện đời có những cái cá nhân có những nhân cách mà chúng ta phải ngước lên để học họ nhưng mà có những cái hạnh lành mà chúng ta phải phải biết cúi xuống ví dụ chúng ta phải nhìn những người thua mình kém mình khổ hơn mình để mình học thêm những cái hạnh lành mà trước giờ mình không có phải nhìn những người khổ hơn mình đó, mình mới ngộ ra một số chuyện phải nhìn những người trên mình mình mới ngộ ra một số chuyện mình phải nhìn những người bên ngoài mình đó, thì mình mới ngộ một số chuyện và mình phải làm người bên ngoài mình nhìn vào một số người mình mới ngộ ra một số chuyện các vị có hiểu đó không như hồi nãy tôi nói cái cô bé của tuổi thân vì không có tiền mua giày đó đấy khi mà cô nhìn xuống cái người còn khổ hơn cổ thì sao ta cổ mới ngộ ra nhớ nha cổ mới ngộ ra và con cũng có một cô bé khác cũng nghèo như vậy đó đồng ngày cũng đi đánh dài như vậy đó Đấy. rồi thì ờ, một buổi trưa có đến dài cho một ông nhà giàu thì có thấy ông nhà giàu này là đeo một cái đồng hồ tốt quá cổ mới nói cái đồng hồ của ông chắc mắc tiền lắm mà thôi đi cháu nghĩ là mình mua cái năm ma đồng nữa rồi chứ xài chi cái đắt tiền ủ thì ông nhà giàu ông mới nói với cái cậu bé cái cô bé đánh giày cái câu này cái câu này, này cái câu này thì dĩ nhiên là nói cho người ngoài đời thì tôi đang giảng tôi tình cờ tôi nhắc thâu chứ đừng có lấy cái đó mà về mà xong lên tán, mà xong lộn biết không đấy ông nói thế này cháu à muốn có một sự nghiệp lớn muốn có một cái thành tựu lớn trong đời cháu đừng có bận tâm cái chuyện sợ tốn tiền mà cháu nên lưu ý cái chuyện làm sao kiếm được tiền nghe kịp không cháu đừng bận tâm cái chuyện là tốn bao nhiêu tiền đừng bận tâm làm sao giữ được tiền mà cháu bận tâm làm sao kiếm được tiền thì cái đây là bài học rất là hay nhưng mà có một điều bài học này mình chỉ có thể học chỉ có thể nghe được từ cái người trên mình kia chứ có thằng mà dưới mình nó dạy bài học khác các nghe kịp không nhưng mà nó có những cái câu mà phải là cái, cái người trên mình nó mới dạy mình được đấy ở đây cũng vậy muốn học được chánh pháp muốn học được chân lý có đôi lúc chúng ta phải ngước nhìn lên cái lúc chúng ta phải cúi xuống cái lúc chúng ta phải làm ngửa trong nhìn ra ở dưới nhìn lên để mà học hỏi ở trên nhìn xuống để mà bao dung ở trong nhìn ra để giao lưu và ở ngoài nhìn vào để mà cảm thông bởi vì nghe hiểu không đấy hết giờ rồi chúc các vị một ngày vui ngày mai gặp lại okay.